Ok Lên livestream rồi đấy uh. <coughs> Có bạn nào tham gia chưa nhỉ? Hello, hello các em, các bạn đã tham gia livestream trên nào 2K4 ơi Hôm nay là một uh, ngày chỉ dành cho 2K4 thôi đây Hôm nay thì cô Ngọc sẽ livestream chữa đề khảo sát chất lượng 2K4 tham gia chưa nhỏ cho say hai với cô giáo xem nào để cô giáo nhìn thấy ờ, và biết được các bạn đã tham gia vào buổi phát trực tiếp ngày hôm nay ạ. Yeah, xin chào các bạn. Uh, ok, để cô giáo xem là các bạn nào các bạn nào tham gia chưa đây. Uh, cô giáo nhờ các bạn lớp live CTG gửi giúp cô đường link uh, livestream vào trong nhóm chat nhé để các bạn biết uh, tham gia vào buổi live này. Um... <clears throat> Hôm nay thì uh, buổi chiều ngày hôm nay 2 giờ đến 2 giờ 40 đúng không? Là chúng ta đã tham gia buổi uh, test Ok, rồi cô giáo xin chào rất nhiều bạn ở đây rồi Chào bạn Kiều Loan nhá Rồi, cô giáo xin chào bạn Nguyễn Ngọc Thùy Dung Chào bạn Phạm Dali Ok, xin chào tất cả các bạn Hôm nay cô Ngọc sẽ like ha, chữa đề thi thử khảo sát chất lượng Ok, và đề thi này thì hôm nay cô Ngọc đã khảo sát các bạn vào lúc 2 giờ đúng không ạ? hôm nay thì uh, cô Ngọc sẽ live chi tiết cho bạn 100% cái đề này Đó, 100% đề này Và ờ, cô Ngọc sẽ tặng file đáp án chi tiết nhất cho tất cả những bạn nào mà chúng ta tìm và share livestream ngày hôm nay Ok, chỉ với hai điều kiện chăm chỉ này Cô giáo sẽ gửi tặng các bạn đáp án chi tiết Và cô giáo sẽ đăng ở bên trong nhóm Ở ờ, 2K4 luyện học tiếng Anh cùng uh, 2K4 luyện thi trò học quốc gia 2022 Được chưa nào? À đây, đây là phần đáp án chi tiết mà cô giáo đã uh, làm xong vào buổi chiều ngày hôm nay đây có lẽ là đề thì chắc là các bạn đã lưu lại rồi đúng không vì sau khi thi xong thì có đề rồi mà đúng không thì chắc các em đã lưu lại rồi thì ở đây chúng ta sẽ có file đáp án chi tiết cô giáo giải toàn bộ 40 câu ngày hôm nay à, và các bạn có nóng lòng đợi à, bảng điểm không ạ ở đây các bạn nào nóng lòng đợi bảng điểm không ok nha chúng ta tìm này và share livestream này thì cô giáo sẽ gửi tặng các bạn cái file đáp án chi tiết cho tất cả những bạn nào chăm chỉ và ủng hộ cô Ngọc ok thank you so much thank you for joining me today ok cô giáo xin chào bạn Dũng Phúc rồi chào bạn Phúc nha chào Thu Hiền Chào bạn Quỳnh Anh Nguyên em share rồi cô nhớ Ok, chào Hiền Thanh nhá Lát nữa cô giáo sẽ gửi cho bạn Diệu Lan, chào bạn fan cứng Minh Phương nào Chào Maria Lâm Anh này rồi cô giáo xin chào bạn Phạm Thị Ngân, chào bạn Diệu Lan <laughs> Hôm nay buổi tối cô Ngọc đã phải ăn rất no để mà có thể livestream cho buổi này đấy các em <laughs> Ok, hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu hết mình nha hai cái từ nhá À, cô giáo cũng thông báo luôn, đấy là các bạn có nóng lòng xem bằng điểm không ạ? Hôm nay thì cô giáo thông báo các bạn là có 1.100 bạn tham gia Thực ra con số nó lớn hơn nhưng mà có nhiều bạn không không không đăng ký, à không nộp được bài ấy thì số điểm trên bảng xếp hạng của chúng ta là gần 1.100 bạn 2K4 đấy thì à, bây giờ cô Ngọc đã có danh sách bảng điểm rồi cô giáo đã có danh sách bảng điểm ở đây rồi đấy các bạn có nóng lòng muốn biết là mình đang ở vị trí nào không và à, bất ngờ là chúng ta không có một điểm 10 nào cả à, hôm nay thì cô giáo nhìn nhầm nhìn nhầm vào bảng điểm của anh chị 2K3 2K4 hôm nay là không có một con 10 nào hết gần 1.100 bạn tham gia vào buổi chiều thi ngày hôm nay và chúng ta có hai bạn cao nhất ạ hai bạn cao nhất ạ là được hai con 9 hai bạn cao nhất là được hai con 9 ok còn lại là cô giáo thống kê ở đây là điểm từ 8 đến 9 là hình như có 74 bạn còn lại tất cả đều là từ 5 đến 8 đấy cô giáo cô giáo vừa mới mới mới mới ờ, gì nhỉ xem uh, cái bảng điểm đấy hóng điểm quá cô đúng không uh, ok bảo ngọc có nói là flash sale sách là sao vậy ạ à? uh, em uh, inbox cho page để ờ, có thể mua được đặt được sách nhá show điểm đi cô à ước gì tôi được tài liệu các bạn thả tin này và share để ủng hộ cho livestream của cô Ngọc cô Ngọc sẽ gửi tặng file đáp án chi tiết nhất mà cô giáo đã gì nhỉ làm cho các bạn rồi ok bây giờ thì uh, đây đây là cái bảng điểm mà <clears throat> cô vừa mới uh, cô vừa mới mới mới mới share với làm xong đấy các bạn ơi cho anh nhìn vào bảng điểm này nhá các bạn nhá để cô giáo xem là cái iPad này nó có thể nằm ngang cái bảng điểm được không? Đây, nằm ngang bảng điểm để chúng ta nhìn cho rõ này. Ok, các bạn có nhìn rõ không? Ờ, cô giáo không nhìn thấy trên màn máy tính nó như nào cả. <clears throat> đây, đây là bảng điểm khảo sát chất lượng đầu năm của 2K4 đây ạ. À. Bạn cao nhất là bạn ở Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, đúng là trường chuyên có khác đúng không? Và em ơi, em quá là đặc biệt bởi vì sao? Bắc Giang đang gồng mình để chống dịch, đúng không ạ? Các bạn học hành vẫn rất là chăm chỉ ok và cô giáo rất tuyên dương cái tinh thần này của các em đúng không các bạn có có tuyên dương tinh thần của, à, của các bạn à, các bạn ở đây chúng ta nhớ là ở đây thả tim cho những bạn nào mà chúng ta đang ở những nơi đúng không mà vùng dịch đang rất căng thẳng bạn rất chăm chỉ và cũng không có gì có thể ngăn cản được về mình học cả đúng không ạ đấy lại thu huyền là bạn được điểm cao nhất điểm 9 à, bạn ý xếp đầu tiên ý bởi vì là cùng điểm với bạn thứ hai nhưng mà bạn ý là nộp uh, sớm hơn cho nên là bạn ý đứng đầu tiên đấy lại thu huyền nhá lại thu huyền đấy bạn thứ hai thì khả năng chắc là không phải là tên thật của bạn ý rồi đúng không thì cô giáo công bố luôn cái uh, giải thưởng ngày hôm nay dành cho hai k tư này hai bạn cao nhất ngày hôm nay à, tuy nhiên bạn này thì cô giáo không biết là tên thật là gì đấy bạn này này đó thì hai bạn cao nhất ngày hôm nay sẽ liên hệ trực tiếp với lại cô Ngọc với Facebook cá nhân của cô là phí thị bích ngọc ấy ừ, Facebook cá nhân của cô nhé phí thị bích ngọc thì các con nhắn tin trực tiếp cho cô để thông báo là con là được điểm cao nhất và cô sẽ dành tặng cho các con đó là cuốn 1.600 từ vựng được chưa cô sẽ dành tặng các bạn cuốn 1.600 từ vựng mà cô giáo đang gì ạ à? à, chữa livestream ở trên page và đây sẽ là cuốn sách đồng hành với các em từ giờ cho đến hết đúng không đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2022 và cuốn này sẽ giúp cho các em có thể nâng điểm số của mình hơn bây giờ là 9 điểm đúng không cố gắng đi thi thật năm sau 10 điểm đấy ạ với vốn từ vựng của mình được mở rộng ok và bắt đầu ngay từ bây giờ thì cô giáo sẽ tặng cho các bạn ờ, hai uh, cuốn 1.600 cộng từ vựng tiếp theo thì các bạn thấy là cô giáo đã đăng lên ở trên uh, fanpage đúng không là lần thi này của hai k tư cũng rất là đông bạn tham gia thì uh, đây đợi cô giáo một chút ờ, một nghìn một trăm bạn đây đâu rồi nhở cô giáo cũng chưa thuộc được cái cái cái phần nào đây hôm thi thử hôm mà đăng ký thi thử thì cũng cũng rất nhiều cũng rất nhiều bạn đúng không đăng ký tham gia và có lẽ là cái số lượng bạn mà tham gia thì còn nhiều hơn bởi vì có nhiều bạn là còn chưa nộp được mình kể trước những bạn mà chưa nộp được thì sẽ không có trong tên trong bảng xếp hạng đấy thì các bạn thấy này ở đây phần thưởng nhá thì à, các bạn biết rồi môn tiếng Anh ở ở em class thì thi một trong những môn thi đúng không theo khối uh, cho kỳ thi khảo sát đầu năm thì phần thưởng cao nhất dành cho các bạn mà theo khối A, a một B, C hay là khối D đây các bạn thấy giải nhất bộ quà tặng trị giá 1 triệu 300 nghìn này Đấy gồm như này Giải năm giải nhì này phần, phần thành tích cao cho từng môn Thành tích cao cho từng môn tức là gì? Tức là bạn cao nhất ở đây là bạn Lại Thu Huyền sẽ được cô Ngọc tặng riêng một cuốn sách uh, một cuốn sách 1.600 từ vựng. Tiếp theo thì em sẽ được tặng đó là một bộ sách theo khối thi. Một bộ sách theo khối thi nhá. Tức là ví dụ em thi khối uh, khối khối khối D chẳng hạn thì em sẽ được tặng toán văn anh. Đó là em sẽ được tặng cuốn sách bộ đề này theo cả ba của cả ba môn và với môn tiếng Anh của cô thì cô tặng thêm em một quyển 1.600 từ vựng nữa và em sẽ được tặng một chiếc áo em class và cô Ngọc cũng có áo em class cô Ngọc đặt dạ, cô Ngọc một tí nhá cô Ngọc sẽ lấy cho các bạn xem nhá hai ca tủ của cô giáo ok uh, cô đây đây là chiếc áo em class kể ra hôm nay mình phải mặc cái áo này mới đúng đây là cái áo em class này các em đây là đằng sau là sẽ có in hình các thầy cô nè đó yeah, dạ, các bạn có nhìn thấy không đây là cô Ngọc nè đó có biết đây là thầy nào không thầy nào đang đứng cạnh cô ngọc đây ok đó yes à, được chưa Yes, uh, sau khi mà cô Ngọc livestream xong thì 9 giờ khoảng tầm 9 giờ 15 phút thì admin của page sẽ đăng cho chúng ta cái phần bảng điểm nha các bạn nhá. Ok. Các bạn em sẽ được tặng một uh, Yes, một cái à, áo em class này và có in hình thầy cô này À và thêm một nữa đó là Hôm nay cô giáo quên à, chưa thông báo cho hai k tư đó là Cô Ngọc vừa in thêm 1.000 vòng tay may mắn Ok, vòng tay này có phát sáng nha các bạn Quyết tâm 8 cộng môn Anh Và cô Ngọc sẽ tặng cho bạn cao nhất Cô sẽ gửi kèm cho em một chiếc vòng tay này nữa nhá Kèm theo sách này, áo và cái phần thưởng mà đi kèm của em Đúng chưa à, Và em sẽ được tặng một huy chương giải nhất môn tiếng Anh Được chưa Một huy chương giải nhất môn tiếng Anh và giải nhì được chưa giải nhì thì tức là bạn đây này bạn bạn bạn này này bạn uh, nào đây này thì cô không biết là bạn ấy tên thật là gì ở trường nào sao không ghi tỉnh và trường vào đây nhở link facebook ở đây thì có rồi đấy thì em sẽ được tặng một bộ sách theo khối thi và bạn nhì thì cô ngọc cũng sẽ tặng cho em một cuốn 1.600 từ vựng và một chiếc vòng tay may mắn nha các bạn ok hai em nhắn tin trực tiếp cho facebook cá nhân của cô là phí thị bích ngọc để chúng ta nhận thưởng nhé em nhé đây đây là facebook cá nhân của cô này đó ok Đấy, chúng ta nhắn tin trực tiếp cho Facebook cá nhân của cô để chúng ta được nhận thưởng nha các bạn. Ok chưa nào? Đó, đó là phần uh, uh, giải thưởng ngày hôm nay. Uh, có thi thì phải có giải thưởng và cô giáo phải công bố một cái rất rõ ràng. Không các bạn lại bảo là lúc đầu thì thì cô bảo là được tặng cái này cái kia đúng không? Sau lại không thấy đâu cả. Đấy. Thì ở đây cô còn tặng thêm cho các bạn uh, với môn tiếng Anh riêng của cô nữa. Đó. Được chưa? Um, đây các bạn nhìn thấy này, ở đây là uh, tổng điểm của chúng ta để cô giáo xem là hôm nay có một bạn là à, linh điểm ở đâu vậy ạ bảng điểm sẽ có sau khi cô ngọc livestream xong và sẽ gửi cho các bạn nhé đợi cô giáo một tí cô giáo có anh uh, trợ lý anh ấy làm xong bảng điểm anh gửi cho cô và anh có thống kê đây rồi anh hoàng trí đức rồi anh thống kê như sau này tổng bài của chúng ta là 1053 bài Tổng từ 9 đến 10 là 2 bài, từ 8 đến 9 là 104 bài và tổng từ 5 đến 8 là 946 bài. Và cô giáo thử xem bạn thấp nhất xem là bao nhiêu điểm nào. Bạn thấp nhất của chúng ta 1,25 điểm. Đấy, 1,25 điểm đây thì cũng không ghi tỉnh, Đấy, cũng không biết. Đó. 1,25 điểm các bạn ạ. Đó, và 1,25 thì cũng có những 1 2 3 5 bạn, 5 bạn. Nói chung dưới 2 điểm là có bao nhiêu bạn đây? 1 2 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 bạn điểm dưới 2 Và điểm từ 5 đến 8 rất là nhiều anh em nhé 946 bạn Đấy 946 bạn từ 5 điểm đến 8 điểm Có 10 bạn ở dưới 2 điểm Có 2 điểm 9 thôi Và điểm từ 8 đến 9 thì có 104 bạn Thì uh, à, lát nữa sau khi cô Ngọc livestream xong thì cái đường cái bảng điểm này của chúng ta sẽ được đăng lên trên fanpage công khai trên fanpage cho các em nhé rồi cô giáo chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành bài thi và cô giáo hy vọng rằng sau cái bài thi đầu khảo sát đầu năm này của chúng ta các em thấy là theo định hướng đúng không ạ đây là đề mà hôm nay cô giáo đã cho các bạn thi đây nó là theo định hướng được chưa theo cấu trúc của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia các dạng bài cũng như thế nhưng số câu thì cô giáo cho ít đi bởi vì là cô chỉ cho thi trong vòng 50 phút thôi nên là thi trung học phổ thông quốc gia thi thật thì là 50 câu đúng không em nhưng mà đây thì cô giáo cho 40 câu tức là cô giáo rút gọn đi một bài đọc hiểu với là một vài câu các dạng bài khác đấy thì rút gọn còn 40 câu và chúng ta sẽ chúng ta chỉ thi trong vòng có 50 phút còn bài thi thật thì là thi 60 phút còn tất cả các dạng bài mà ở trong bài khảo sát chất lượng đầu năm đều có trong cuộc trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia được chưa nào đó và một điểm nữa đấy là đây là bài thi khảo sát chất lượng đầu năm dành cho 2K4 cho nên cái kiến thức ấy, đó là kiến thức lớp 11 ok và kiến thức nền của lớp 12 đó nên là uh, các bạn uh, có nhận xét gì về đề ngày hôm nay không ạ? Có cảm thấy quá khó không? Hay là uh, cảm thấy đề uh, nhìn, uh, nhìn nhìn nhìn nhìn lạ lắm đúng không ạ? Có cảm thấy có cô có tổ chức thi nữa không cô? muốn lấy quà của cô thì thật sự là quá khó Hà Dương Ồ um, hôm nay thì cô giáo tặng tất cả các bạn quà của cô Ngọc đó chính là gì ạ? À? Đó chính là file đáp án chi tiết rồi đúng không? Cô Ngọc đã làm cho các bạn xong Đấy và cô giáo sẽ tặng cho tất cả các bạn mà chúng ta gì nhỉ? Team và share cái livestream này và cô giáo sẽ đăng tặng cho chúng ta ở trong nhóm 2 ca tử của cô Ngọc nhé bạn nào chưa biết nhóm 2K4 thì chúng ta hãy tham gia vào nhóm này và đây là sẽ là nhóm mà cô giáo sẽ cùng đồng hành với các bạn đến tháng 7 năm sau, được chưa? 2K4 tiếng Anh cô Ngọc luyện thi trò thông quốc gia 2022, được chưa? Đó thì cô giáo sẽ thông báo ở trong nhóm này. Và các bạn ơi, những bạn mà chúng ta được tặng sách đợt 1 cô Ngọc ấy thì chúng ta chuẩn bị nhận rồi nhá. Bởi vì là sách đã lên đường hết rồi các em ạ. Bắt bắt đầu lên đường từ thứ ba rồi. Đó. Cho nên là chúng ta chuẩn bị nhận sách cho giáo đợt 1 nha các em nhá. Và các bạn đợt 2 thì khả năng là cuối tuần chúng ta sẽ nhận được rồi ok à, Điền full đáp án A mới được chấm A Không em ơi à, Cô Ngọc à, bởi vì hôm nay thì có một chút lỗi sơ suất nhỏ của cô Đấy là lỗi từ phía cô thật sự Là cô lại mặc dù cô đưa ra đề 40 Nhưng mà cô lại cho cái link đáp án là 50 câu Và khi các em điền 50 câu thì em mới nộp được bài Nhưng mà hôm nay thì cô giáo đã bàn với lại anh anh Đức ấy, anh trợ lý của cô Ngọc Làm thế nào để mà có thể chấm được mà bỏ 41 đến 50 bởi vì các bạn điền rất là loạn sinh ngậu và mà 41 đến 50 có đề đâu làm sao mà điểm nó chính xác nhất Chính bởi vì thế ở đây thì đó là điểm thật sự của chúng ta đấy Ok, chứ không phải chỉ là full A Từ câu số 41 đến câu số 50 đâu em ạ À cha Rồi ok, thế bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với lại buổi live ngày hôm nay nhá à, Cô để link group xuống comment được không ạ? À? Ờ, được, nhưng mà để ok, để cô giáo sẽ xem uh, link group của chúng ta nhé Rồi cô giáo sẽ đăng trong group này ok cho các bạn và đây sẽ là nhóm mà 2 k tư chúng ta sẽ sinh hoạt từ giờ đúng không cho đến à, hết kỳ thi trung học thông quốc gia 2022 đó rồi ok cô giáo sẽ đăng cái nhóm lên đây cho các bạn đây nhá link nhóm của chúng ta này đây ok các bạn nhìn thấy cái link nhóm mà cô giáo vừa mới à, đăng lên cho bạn đấy chưa đó 2 k tư học tiếng Anh cô Ngọc được chưa cô ơi chưa có danh sách nhận sách đợt hai nữa ừ đúng rồi ờ, ngày mai chị mai anh sẽ đăng lên cho chúng ta nhé bởi vì là mấy hôm nay nó nhiều nhiều nhiều sự kiện quá cho nên là cô giáo để ngày mai à, mình xong hết thi thử các thứ đi rồi sau đó thì cô giáo sẽ đăng lên để cho chúng ta tập trung vào ok cô đăng bảng điểm thì cô em hồi hộp quá à Uh, ok 9 giờ 15 thì chúng ta sẽ có bảng điểm nha các bạn 9 giờ 15 chúng ta sẽ có bảng điểm uh, gì đây nhở? Yes, bạn nào mà chúng ta muốn đăng ký khóa học 2K4 của cô Ngọc, cô Ngọc đã bắt đầu rồi đấy ạ Thì chúng ta sẽ gì nhở? Sẽ đăng ký qua chị Mai Anh cũng được nhá Chị Mai Anh là chị trợ lý của cô Ngọc trong khóa Top 1 thì không được tặng máy tính ạ Top 1 nếu mà xếp theo khối thì em sẽ được tặng máy tính FX580 Còn xếp theo môn thì là cái phần quà mà cô giáo vừa mới nói cho bạn ấy Bạn Lê Thu Huyền hay Lê Thị Huyền trong cái bảng điểm mà hôm nay cô giáo vừa show ra lúc đầu ấy Chính là bạn sẽ được nhận tất cả những cái phần thưởng mà cô giáo có đọc lên trong buổi ngày hôm nay toàn bộ phần thưởng mà em class tặng cho các bạn cộng thêm cộng với lại cuốn sách 1.600 từ vựng này và một chiếc vòng tay đúng chưa ạ tức là bạn ấy được ờ, ba cuốn sách theo khối này được thêm một cuốn sách 1.600 này được tặng một chiếc áo em class này được tặng một huy chương này một kỷ niệm chương này và được tặng một vòng tay may mắn và hai k tư chú ý theo dõi các cái ờ, thông báo ở trên page của cô bởi vì chúng ta sẽ có những kỳ thi tiếp theo nha các em ở trên nào rồi ok à, bây giờ thì ờ, chúng ta bắt đầu được chưa các bạn đã sẵn sàng là buổi uh, live ngày hôm nay chưa nào nào sẵn sàng buổi live ngày hôm nay chưa ạ are you ready sẵn sàng rồi thì cho comment ready xuống dưới nhá để cô giáo bắt đầu chữa bài nha các em để xem xem là chúng ta đúng những câu nào đúng không ạ sai những câu nào sau mỗi một đề chúng ta phải rút ra như thế và bây giờ sắp uh, học xuất sắc với chương trình sớm 12 thì chúng ta hỏng những phần kiến thức nào đúng không ạ đây là một bài thi khảo sát chất lượng của các bạn 2K4 kết thúc lớp 11 bắt đầu đến lớp 12 cuộc chiến cam go đầy thử thách trước mặt thì chúng ta đã chuẩn bị những gì rồi đúng không chúng ta đã có những kiến thức gì rồi và chúng ta cần phải học thêm những kiến thức gì đặc biệt những bạn nào mà chúng ta sẽ thi theo à, thi theo khối có tiếng Anh đúng không hoặc là mình muốn thi hai khối đúng không ạ môn tiếng Anh sẽ là môn mà giúp cho em có thể thi được hai khối và có rất nhiều bạn đúng không học ví dụ học khối A này khối A1 chỉ thêm môn tiếng Anh thôi đúng không <clears throat> Được chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Ready cô ơi. Rồi, ok, thế thì à, chúng ta sẽ bắt đầu nha các bạn. Nào, câu hỏi số 1. Ok, bây giờ cô giáo sẽ tắt cái uh, uh, màn hình cô đi nhá để cho các bạn nhìn đề cho nó thoáng này, rõ hơn. Ok, to rõ hơn đâu nhỉ? Camera của mình đâu? Đây, ok. Rồi chúng ta bắt đầu cô giáo. Nào hãy nhớ cô giáo này, tin và share livestream này để nhận được phần đáp án chi tiết của cô Ngọc dành tặng cho 2K4 nhé các em nhá. Đáp án chi tiết nhất giải toàn bộ 40 câu của đề thi ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta nhìn ông giáo câu hỏi số 1 chúng ta chọn đáp án gì cho mẫu giáo này? Ở đây thì các bạn thấy đó là một câu gì nhỉ? Phát âm đuôi id đúng không? Một câu phát âm đuôi id. Nào, câu hỏi số 1 là một câu chống liệt rồi, quá đơn giản. Với phát âm đuôi id thì chúng ta có theo quy tắc đó là ba cách phát âm đúng không? Cách phát âm thứ nhất chúng ta phát âm là gì? Phát âm là t. Phát âm thứ hai phát âm là t và phát âm thứ ba phát âm là d, đúng chưa? Thì ở trong cái câu hỏi số 1 chúng ta có đáp án A này. Ở đáp án A của chúng ta đọc là gì? Đọc là impaired. Impaired có nghĩa là suy yếu, đúng không? Impaired. Ở đáp án B chúng ta có gì? Có banded, nó có nghĩa là uốn cong, đúng không? Banded. Ở đáp án C chúng ta có gì nhỉ? Digested. Digested nó có nghĩa là tiêu hóa. Và đáp án D thì đây là một cái từ mà chúng ta thấy nó ngoại lệ. Nó không phải là động từ thêm đuôi ed mà đây nó là một tính từ. Nó có nghĩa là trơ trụi, trần truồng, đúng không Mình đọc là naked như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta ở trong câu này sẽ là đáp án gì? Đáp án A đúng chưa ạ? Là impaired. Very good. Cô giáo nhìn thấy các bạn Thu Phượng chọn đúng này và Thu Nguyễn chọn đúng. Tiếp theo chủ Trung Ngọc câu hỏi số 2. À cô giáo nhìn thấy bạn Thu Phượng thì có đưa ra đáp án từ theo chuỗi luôn từ 1 đến 4. Vậy thì bây giờ nha, cô Ngọc sẽ khoanh theo bạn, sau đó thì mình thử xem bạn này có làm đúng hết không nhá. A B C D. A B C D à? Ồ. Cô giáo khoanh nha, chưa phải là đáp án đúng. Bây giờ cô giáo sẽ bắt đầu thử xem bạn Phượng có đúng không này. ABCD các bạn mà đã nhớ được đáp án mình làm rồi thì comment lên cho cô nào câu hỏi số 1 là A câu hỏi số 2 có phải là B không đầu tiên ý, thì các bạn thấy này ở đáp án A thì người ta uh, có một cái tính từ đúng không nó có nghĩa là kiên quyết này dứt dứt khoát này quả quyết mình đọc châu giáo là gì nhỉ decisive đọc là decisive thì nó sẽ là âm gì âm I decisive đúng không ạ ở đáp án B thì các bạn có cho giáo chữ Y này mình đọc là âm gì? Âm Y. Mình đọc từ này là confident, tính từ nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tự tin đúng không ạ? Confident, tự tin. Ở đáp án C chúng ta có cho giáo từ này nó là gì? Cố gắng, phấn đấu, động từ đúng không? Try to do something. Mình có âm gì? Âm I. Và ở đáp án D thì các bạn có cho giáo ở đây nó là gì? Động từ có nghĩa là hợp nhất, kết hợp lại. Mình đọc là unite cũng là âm I. Như vậy suy ra đáp án chính xác của bạn đúng rồi, đó là confident, very good. Tiếp theo chủ Trung Ngọc câu hỏi số 3 nào. Câu hỏi số 3, số 4 của chúng ta thế vậy là có bạn nào đúng 2 trên 2 phần phát âm không? 2 trên 2 phát âm có bạn nào đúng không nào? Comment ô giá xem nào. Tiếp theo bây giờ chúng ta chuyển Trung Ngọc câu hỏi số 3 4 nhá, đó là phần trọng âm. Trọng âm thì chúng ta thấy là trọng âm của những từ có 3 hay 4 âm tiết đúng không? Và một câu thì có của các từ có hai âm tiết. Hào Trinh, chúng ta nhìn vào câu số 3 này. Câu số 3 thì các bạn có cho giáo một cái danh từ đúng không ạ? Nó có nghĩa là nền kinh tế. Và chúng ta đọc từ này là gì? Economy. Economy thì nó sẽ là trọng âm dêm tiếp thứ thứ hai, economy. Tiếp theo ở đáp án B chúng ta có danh từ nó có nghĩa là sự hỗ trợ, sự giúp đỡ. Chúng ta đọc từ này là gì? Assistance đúng không? Assistance thì nó cũng là trọng âm mấy? Trọng âm 2, đúng chưa? Tiếp theo ở đáp án C chúng ta có giáo đây là một danh từ trọng âm dêm tiếp thứ nhất, đọc là television có nghĩa là cái tivi và cuối cùng ở đáp án đi thì các bạn có danh từ nhưng trọng âm lại dâm tiếp thứ hai mình đọc cho giáo là gì nhỉ computer có nghĩa là cái máy tính vậy mình có cho giáo là 2212 suy ra đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì đáp án C rồi ok như vậy là bạn à, Phượng này là bạn Phượng này học trong lớp cô đây ừ, đã đúng là 3 trên 4 rồi ok như câu số 4 nhá sẽ phải đi không này Câu số 4 thì các bạn thấy này đầu tiên ở đáp án A chúng ta có cái danh từ đúng không? Có nghĩa là sự tiến bộ. Và cái danh từ này nó hay đi với lại động từ gì các con nhỉ? Động từ make Đúng ạ. Make progress đó nghĩa là tiến bộ. Thì ở đây chúng ta thấy này, đọc này progress, progress như vậy trọng âm một đúng chưa? Tiếp theo là B, chúng ta có đây là động từ nhưng mà trọng âm này dâm tiết thứ nhất, mình đọc là visit, ok? Ở đáp án C chúng ta có từ gì? Promise, nó là lời, nó là hứa, đúng không ạ? Và ở, và ở đáp án D thì chúng ta sẽ có động từ, nó có nghĩa là hấp thu hút, đúng không? Mình đọc là gì các bạn? Absorb. Absorb thì chúng ta có trọng âm dâm tiết thứ hai như vậy chúng ta có cho cô là 1112 Suy ra đáp án chính xác của chúng ta đúng là đáp án đi Như vậy là có bạn nào ở đây đúng 4 trên 4 phần câu hỏi phát âm và trọng âm không? Đấy, comment lên đây cô giáo xem nào 4 trên 4 Trần Hương Giang này, Thu Nguyễn này Rồi, ok Na Vũ này, chọn đúng, very good Hãy nhớ này, bạn mà được cao nhất điểm hôm nay bạn Huyền ấy là học trung học phổ thông chuyên Bắc Giang Không biết có phải chuyên Anh không nữa Nhưng nói chung là trường chuyên Ok Thế bây giờ chúng ta chuyển tiếp Ngọc câu hỏi số 5 nhá nào câu hỏi số 5 thì chúng ta chọn đáp án gì? Đây là một câu hỏi về từ vựng, đúng không ạ? Một câu hỏi về từ vựng. Nào chúng ta có A, prevent. Prevent của chúng ta có nghĩa là ngăn cản, đúng không? Ở đáp án B, distinguish thì nó có nghĩa là gì? Là phân biệt. Ở đáp án C chúng ta có từ preserve, nó có nghĩa là gì? Bảo tồn. Và ở đáp án D thì chúng ta có từ survive, nó có nghĩa là sống sót. Thế câu này thì các bạn thấy này, Society was set up to chấm endanger species from extinction đúng không? Cái câu này các bạn thấy cô giáo đây. Nào chúng ta chọn đáp án gì cho cô giáo? À, có bạn nào comment cho cô giáo theo một chuỗi xem là câu số 5 6 7 8 9 xem nào để cô giáo bám theo cái đáp án các bạn xem nào. Xem là chúng ta có đúng theo tất cả các câu không? Nào, chọn đáp án gì nào? Nguyễn Hiếu chọn C. Thanh Xuân các bạn vào đây xem ủng hộ Bắc Giang phòng dịch nhé. Xem cái gì em ơi? Nguyễn Khánh Nhi chọn A này, Linh Chi chọn A này đúng không ạ? Phạm Thị Ngân chọn A. Uh, Bảo Ngọc chọn A. Rồi như vậy là có hai đáp đáp án à, có đáp án A và đáp án C à các em. Như vậy thì cô giáo thử ờ, đánh dấu tích vào đây nhá. Thì hai luồng đáp án này thì một trong hai cái này đúng là đáp án chính xác rồi. Thế bây giờ chúng ta bỏ B đi nhá. Bây giờ chúng ta nhìn này. Ở ờ, cái câu này của chúng ta dịch như nào? Cái hiệp hội này được set up là có nghĩa được thành lập đúng không ạ? Hiệp hội này được thành lập nên đúng chưa? à, để chấm chấm chấm những cái động vật mà có nguy cơ tuyệt chủng đây là động vật có nguy cơ tuyệt chủng gặp nguy hiểm là endangered đúng không vậy thì phải là gì phải bảo tồn chứ đúng không ạ bảo vệ bảo tồn những cái động vật có nguy cơ tuyệt chủng đáp án chính xác của chúng ta phải là đáp án gì đáp án C sao lại có bạn chọn đáp án A nhỉ prevent à sorry các bạn sorry các bạn ở đây chúng ta có gì nhỉ chúng ta có from ở ờ, cô giáo xin lỗi các bạn nhá ở trong câu số 5 chúng ta nhìn lại một lần nữa xem nào ở đây chúng ta có from cơ mà đúng không như vậy là chúng ta có cái cấu trúc ờ xin lỗi các em cô đã nhìn nhầm rồi chúng ta có cấu trúc là gì nhỉ prevent something or someone from something đúng không thế vậy như vậy cái câu này của chúng ta là gì hiệp hội được thành lập lên để để ngăn cản đúng không ạ cho những cái động vật này khỏi nguy cơ tuyệt chủng như vậy phải là prevent something from đúng không ờ đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án đây sorry các em đúng rồi prevent from đúng chưa yes rồi tiếp theo chị trung Ngọc câu hỏi số 6 Câu hỏi số 6 ở đây của chúng ta đó là một câu hỏi từ loại đúng chưa? Một câu hỏi từ loại. Nào chúng ta nhìn ô giáo xem là ở đây thì chúng ta sẽ chọn từ loại gì? Nào câu số 6 này chọn đáp án gì ô giáo? Ờ, để làm được chính xác câu hỏi từ loại thì mình sẽ phải xác định ô giáo xem là từ liền trước và từ liền sau của chúng ta nó đang ở cái loại từ gì và cái từ cần điều chúng ta bổ nghĩa cho từ gì trong câu đúng không? Đầu tiên là đáp án A của chúng ta nó là một cái vợ in đúng chưa? B của chúng ta danh từ sự giải tán, sự sa thải. C của chúng ta đó là gì? À động từ thêm ed và đáp án D của chúng ta đó là gì? Tính từ có nghĩa là lãnh đạm thờ ơ. Lãnh đạm thờ ơ. Thế như vậy thì chúng anh nhìn vào câu số 6 này We are all too of traditions đúng không? Thì các bạn thấy là đằng trước của chúng ta nó có to be như vậy thì chúng ta thấy là gì ạ? Sau to be thì chúng ta sẽ phải cộng với một gì? À, một tính từ. Mà đằng sau các bạn còn có of nữa. Đúng chưa? Và chỗ trống cần một tính từ thì là chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án đi. Đúng chưa? Nào, cái câu này của chúng ta uh, dịch như thế nào? We are on to. Để cô giáo xem là có bạn nào chọn đáp án uh, chọn đáp án đi không nào? Rồi, cô giáo đang nhìn thấy ở đây Yeah, Nguyễn Hiếu đúng nè, đúng rồi, Hiếu đúng rồi, Hiếu 5C À, Hiếu 5A à? Rồi cô giáo nhìn thấy bạn Nguyễn Phương Anh đang chọn 6 là C này à, Bạn Thu Nguyễn chọn 6D này Rồi bạn Dũng Phúc chọn 6D Và đáp án của cô thì cô giáo vừa đưa ra rồi đó là D đúng không? Câu này thì mình sẽ dịch là tất cả chúng ta đúng không? Đều quá là rừng rưng với những cái truyền thống đúng không ạ? Với những cái phong tục truyền thống ở trong một cái xã hội hiện đại nhưng mà những phong tục này thì đã có những cái gì ảnh hưởng rất là lớn đúng không à, mạnh mẽ đến chúng ta ở đây thì các con nhớ chúng cho cô đó cái cụm là have a very strong impact on somebody này hoặc on something có nghĩa là có một cái gọi là có cái ảnh hưởng đúng không ạ Đấy, rất là quan trọng rất mạnh mẽ rất là lớn đến ai đó Đấy, nhớ giới từ on cho cô nhé. tiếp theo chủ nhung ngọc câu hỏi số 7 nào câu số 7 chọn đáp án gì cô giáo chưa nhìn thấy bạn nào đưa ra đáp án thôi để cô giáo bỏ đây để chúng ta nhìn đáp à, nhìn câu cho nó dễ nhá cho nó rộng nào câu số 7 là chọn đáp án gì ở đây cô giáo đang nhìn thấy có bạn Thu Hiền đang chọn là 7 đi, bạn đang Thu Hồng đang chọn là 7 đi, đúng không ạ? À, trong câu này thì các bạn thấy cho cô giáo như sau này, có phải là đáp án đi không? Ở đáp án đi ở đây thì các bạn phải có the, đúng không ạ? Đằng sau chúng ta có cái nước là nước gì? Nước Mỹ, Hoa Kỳ như này. Nước Mỹ hay là Hoa Kỳ thì bao giờ cũng là the United States, đúng không ạ? The United States. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ phải là đáp án đi. Đúng rồi. We are going to the United States next summer vacation. Chúng tôi sẽ đến Hoa Kỳ vào kỳ nghỉ nghỉ, nghỉ hè tới, đúng không ạ? Rồi chị Tiêu Ngọc câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8 của chúng ta nhá, câu này là một câu rất là dễ nhầm. Thực ra cái kiến thức của nó lại rất là đơn giản, chẳng qua nó là cái cách đọc phân số thôi. Nhưng mà tại sao lại dễ nhầm? Bởi vì là chúng ta hay bị nhầm lẫn giữa số đếm với lại số thứ tự. Đấy, hoặc là tử số tử gọi là tử số thì là số đếm hay số thứ tự hay mẫu số là số đếm hay số thứ tự mình hay bị loạn lên ý đó thế cái câu số 8 này này các bạn nhìn này khi mà chúng ta đọc phân số thì các bạn thấy là tử số của chúng ta nó sẽ là số đếm và mẫu số của chúng ta nó sẽ là số thứ thứ tự đúng ạ và khi cái số thứ tự này của chúng ta mà lớn hơn một đúng không mẫu số lớn hơn một thì cái số thứ tự này phải thêm gì thêm sc ví dụ như ở đây các bạn thấy là gì nhỉ nó là 2 phần 3 2 phần 3 thì tử số của chúng ta là là số đếm one two three số đếm là two mẫu số của chúng ta là số tứ tự thì mình có one có gì nhỉ có third đúng không ạ và số số 3 này lớn hơn một cho nên mình có thể thêm SC vào cho nó Như vậy chúng ta có 2 phần 3 đó là 2 thirds đúng không? Vậy đáp án chính xác của chúng ta trong câu này đúng là đáp án D ờ, cô thấy là gần như là 100% các bạn đều đưa ra được đáp án câu số 8 là đi Như bạn Trần Kim Lan đây này đúng không? Bạn Đỗ Thị Nhật Linh nhớ cho cô giáo nhá lớn hơn một thì chúng ta sẽ phải gì nhỉ thêm sc vào đằng sau two thirds đúng không ạ và câu này của chúng chúng ta sẽ dịch cho giá như nào à chúng ta dịch là 2 phần 3 nhân loại thì không có nguồn cung cấp năng lượng hiện đại như là điện đúng chưa rồi chuyển tiếp Ngọc câu hỏi số 9 Câu hỏi số 9 của chúng ta là câu hỏi về kiến thức rút gọn mệnh đề quan hệ. Đây là một phần đơn vị kiến thức cực kỳ quan trọng phục vụ cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia rút gọn mệnh đề quan hệ đây là phần kiến thức trọng tâm nha các bạn nhá nào chúng ta nhìn này A của mình là discovering B là which was discovered C là discovered và D của chúng ta là that when discovered câu số 9 chọn cái gì các bạn nhỉ ở đây thì các bạn sẽ nhìn theo giáo này cả hai cái mệnh đề này của chúng ta đúng không ạ cả hai mệnh đề này của chúng ta à rút gọn mệnh đề đúng không rút gọn mệnh đề ở đây cả hai mệnh đề của chúng ta thì nó sẽ đều có cùng chủ ngữ đấy là or sau đây các bạn rút gọn hai mệnh đề có cùng chủ ngữ này rút gọn hai mệnh đề có cùng chủ ngữ ở đây chúng ta thấy là cả hai chủ ngữ của chúng ta ở hai mệnh đề đều là or đúng không ạ tức là sao dầu ấy thì được gì được phát hiện một với cái số lượng lớn ở vùng trung đông và dầu thì được biết đến như là một cái loại vàng đen bởi vì nó gì nhỉ có cái lợi nhuận lớn bởi vì cái lợi nhuận lớn mà nó mang lại như vậy câu số 9 thì các bạn thấy là dầu mà lại được khám phá ra thì chứng tỏ cái mệnh đề mà nó được rút gọn ở trong câu số 9 ý, nó là một mệnh đề mang nghĩa bị gì? À mang nghĩa bị động, đúng chưa ạ? Một mệnh đề mang nghĩa bị động được rút gọn thì nó sẽ rút gọn còn P2 của động từ. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta trong câu này sẽ là đáp án gì? Đáp án C, đúng chưa nào? Đấy, được khám phá, được tìm ra với số lượng lớn ở Trung Đông, đúng chưa? Câu số 9 là C. Tiếp theo cô giáo nhìn thấy bạn Nguyễn Thùy Linh có đưa ra câu số 10 là C. Nào câu số 10 của chúng ta liệu có phải là C không? À, câu số 10 của chúng ta đó là một câu khó đấy các bạn, phân loại idiom và đáp án của cô giáo đúng là đáp án C. Nhưng vì sao lại như vậy? Thì các bạn nhớ giá này chúng ta có một cái thành ngữ đó là ai cũng thân thì chẳng thân với ai cả. À, ai cũng thân thì chẳng thân với ai cả. Thì cái thành ngữ đấy của chúng ta đó là a friend tức là bạn thân là phải có một cái mức độ khác đúng không? A friend to all is a friend to none đấy ai cũng thân thì lại chẳng thân với ai cả đó thì ở đây các bạn thấy đây này a friend to all is a friend to C đúng không nào câu này thì các bạn dịch câu giá như sau này to my mind theo như suy nghĩ của tôi everyone can have only one or two true friends thì mỗi một người đều chỉ có thể có một hoặc hai người bạn thân thật sự bởi vì gì nhỉ một người mà ai cũng thân thì lại chẳng thân với ai cả chỉ có một hoặc hai người thôi đúng không ạ rồi chị Tiếu Ngọc câu hỏi số 11 câu hỏi số 11 của chúng ta đó là một câu về phần câu hỏi đuôi đề thi minh họa à, à, đề thi minh họa của năm nay 20, 2021 của các anh chị 2K3 ấy là có một câu câu hỏi đuôi đấy ở đây chúng ta nhìn ô giá này hãy xác định ô giá là cái mệnh đề trần thuật ở phía trước này này nó đang ở dạng khẳng định hay phủ định đúng không thì mình thấy nobody found nó là một câu gì một câu phủ định bởi vì sao? Bởi vì các bạn có chủ ngữ đó là nobody không ai gọi điện đúng chứ như vậy là nếu như mà ở đây là dạng phủ định thì phần đuôi của chúng ta phải trái dấu với nó đó là dạng khẳng định khẳng định thì các bạn có thể bỏ cho giáo đáp án đi và bỏ đáp án A không thể là đứt didn't dây hay đứt didn't hy được chúng ta chỉ có đứt hy hoặc là đứt dây thôi thì trong câu này các bạn thấy là gì nhỉ à khi chúng ta có chủ ngữ là nobody thì cái phần đuôi ý, nha sẽ sử dụng đại từ gì? Đại từ they. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta trong câu 11 sẽ phải là đáp án C. Nếu như nobody làm chủ ngữ ở phần trần thuật thì phần đuôi của chúng ta phải là they. Đúng không ạ? Đấy, nên đáp án chính xác của chúng ta sẽ phải là đáp án C. Rồi, ok. Chị Tiêu Ngọc con nhìn thấy bạn Nguyễn Khánh Nhi này, bạn Diệp Ngân chọn đúng, bạn Đào Thị Ngọc chọn đúng, bạn Thanh Nguyễn chọn đúng. Chị Tiêu Ngọc câu hỏi số 12. I can bear thinking back of that time. I'd rather chấm chấm chấm equally. Với câu hỏi số 12 thì đây là một câu à, với cái cấu trúc là would rather phẩy đờ này của chúng ta chính là viết tắt của would would rather I can't bear là sao các bạn nhỉ tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ lại cái khoảng thời gian đó tôi muốn được đối xử một cách bình đẳng hơn đúng không ạ tôi được muốn đối xử một cách bình đẳng hơn thì nhớ giáo này cái cấu trúc của chúng ta đó là would rather ok sau đó cộng với have sau đó cộng với gì ạ à? P2 của chúng ta nó là muốn làm gì hơn trong quá khứ muốn làm gì hơn trong quá khứ đúng không muốn làm gì hơn trong quá khứ đó à, thế thì các bạn nhìn nhá would rather cộng have cộng P2 thì ở trong bốn đáp án ABCD chỉ có mỗi đáp án D của chúng ta là có have của P2 thôi. Nhưng tại sao nó lại có bin? Là bởi vì cái câu này nó mang nghĩa bị gì? Bị động tôi muốn được đối xử tốt hơn được đối xử tức là người khác đối xử với mình thì nó sẽ là một câu mang nghĩa bị bị động chính bởi vì thế cấu trúc của chúng ta sẽ là would rather cộng have cộng been và cộng p2 của động từ đúng chưa ạ đấy như vậy chúng ta sẽ chọn cô giáo đáp án là đi nhá ok à, cô giáo nhắc lại các bạn có cần cô giảng lại thêm một lần nữa với câu hỏi số 12 không ạ cô cô sẽ nhắc lại một lần nữa cho các em nhé các bạn có cần không cần thả tim cô giáo xem nào có bạn nào chưa hiểu câu hỏi số 12 không? Chúng ta chưa hiểu câu nào thì chúng ta comment lên. Ờ, cô giáo đang phát trực tiếp mà cô giáo sẽ nhìn thấy cái comment của chúng ta. Được chưa? <clears throat> Rồi ok, thế là có các bạn cũng muốn giảng lại đúng không? Ok nhá, nhìn này ở ờ, cái câu uh, cái ở đây chúng ta có một cái mệnh đề đầu tiên I can't bear thinking back at that time mình dịch là tôi không thể chịu đựng được cái việc là sao ạ thinking back nghĩ lại về cái khoảng thời gian đấy nghĩ lại về khoảng thời gian đó tức là khoảng thời gian đấy đã xảy ra chưa xảy ra rồi đúng không ạ chính bởi vì nó xảy ra rồi cho nên cái cấu trúc would rather này tức là mình muốn làm gì đó trong quá khứ vì cái khoảng thời gian tồi tệ đấy mình bị đối xử rất bất công nên bây giờ mình mình không thể chịu đựng được khi nghĩ lại và mình muốn là mình được đối xử gì á công bằng hơn đúng không ạ ở trong quá khứ vì thế mình sẽ sử dụng cấu trúc là uh, muốn ở trong cái quá khứ ấy, đúng không đó là would rather cộng have và p 2 sau đó thì tại sao lại là có been bởi vì là vì nó là mang nghĩa bị động bị động thì sẽ là would rather have been cộng p 2 của động từ đấy thấy chưa thế đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án đi được chưa nào rồi ok được chưa, được chưa? Tiếp theo, chủ Dung Ngọc này, câu hỏi tiếp theo câu hỏi số 13. Câu hỏi số 13 của chúng ta chọn đáp án gì? Nào, câu hỏi số 13 của chúng ta chọn đáp án gì? ở đây thì chúng ta thấy có đáp án A đó là have này. Ở đáp án B thì là to have này. Ở đáp án C là having và đáp án D của chúng ta là have. Thì câu này kiến thức của chúng ta là về to verb, verb in đúng không ạ? Đằng trước các con nhìn thấy là ở cái ô trống cần điền ấy, đằng trước của nó là stop. Thế thì khi mà chúng ta học thuộc các cái động từ theo sau là tu verb verb in thì nhớ này stop là cái động từ ấy mà nó có thể theo sau là cả hai trường hợp một đó là to verb và hai là verb in thế khi nào thì theo sau stop sẽ là một cái verb in đó là dừng việc đang làm khi chúng ta đang làm gì mà chúng ta dừng cái việc mình đang làm đó thì mình sẽ dùng stop cộng verb in còn nếu như mà dừng để làm việc gì thì chúng ta sẽ sử dụng stop cộng to verb đúng không ạ thế cái câu hỏi số 13 của chúng ta dịch như sau tài xế dừng lại để uống một tách cà phê bởi vì ông ấy đang cảm thấy buồn ngủ. Như vậy cái việc tài xế đang lái xe thì sau đó ông ta dừng cái việc đấy lại để mà ông ấy uống cà phê. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là trường hợp này sẽ phải sử dụng gì các bạn? Phải sử dụng to verb. Suy ra đáp án chính xác của chúng ta trong câu này sẽ phải là đáp án gì? Đáp án B, to have, đúng không ạ? Rồi, ok. Yến Sura câu 13 học rồi mà lại sai. Ồ, oh, Yến học trong lớp ờ, của cô đúng không? Sai câu này hả con? Quá buồn rồi Nào chuyển chúng ngọc câu hỏi số 14 Câu hỏi số 14 của chúng ta đó là một câu hỏi về thì Ở đáp án A của chúng ta này Đó là một động từ thêm đuôi ing này Ở đáp án B của chúng ta là had been daydreaming là quá khứ tiếp Quá khứ hoàn thành tiếp diễn này ở đáp án C của chúng ta has been hiện tại hoàn thành tiếp diễn này Và ở đáp án D của chúng ta đó là gì nhỉ? Cũng hiện tại hoàn thành tiếp diễn Nhưng mà nó lại là động từ have Thì ở đây các bạn thấy này Có thể loại trừ ngay đáp án D Bởi vì với chủ ngữ là Jun Seong thì đây là một cái tên riêng Cho nên nó là số ít Mà số ít thì không thể nào là chia là have được Như vậy là chúng ta sẽ có gì các bạn nhỉ? À chúng ta có C đúng không ạ? Chúng ta sẽ có C Đấy Ờ, chúng ta còn A, B, C thì các bạn thấy này bây giờ mình dùng quá khứ tiếp diễn hay mình dùng uh, mình dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn có một đáp án nữa mà cô giáo có thể loại trừ được đó là đáp án A bởi vì thế này sẽ không có một thì nào trong tiếng Anh lại có chủ ngữ cộng verb in nếu như chúng ta muốn sử dụng hiện tại tiếp diễn hay quá khứ tiếp diễn thì phải là chủ ngữ cộng be sau đó mới cộng verb in được cho nên chúng ta không thể chọn A được chúng ta sẽ còn quá khứ hoàn thành với lại hiện tại hoàn thành tiếp diễn đây hãy để ý cô giáo này chúng ta có một cái dấu hiệu đúng không ạ trong quá khứ đây các bạn thấy là có một cái mệnh đề nữa ở trong câu của mình đó là when Miss Hu called on him to answer a question đúng không ạ như vậy là diễn tả một cái hành động mà nó gì xảy ra đúng không là có một cái gì là dấu hiệu xảy ra trước và để lại dấu hiệu ở trong quá khứ thì chúng ta phải sử dụng thì gì các bạn à thì quá khứ hoàn thành đúng không ạ hoặc là chúng ta có thể sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn ở trong câu này cái việc mà Chun Seong ấy đang nằm mơ mộng trong lớp thì là việc đang diễn ra rồi đúng không thì Mr. Khu chợt thì nhờ gọi anh ta trả lời một câu hỏi đúng không ạ đấy rồi như vậy đáp án chính xác của câu hỏi số 14 sẽ phải là đáp án B là quá khứ hoàn thành tiếp diễn đúng chưa rồi ok chuyển tiếp Ngọc câu hỏi tiếp theo câu hỏi số 15 câu hỏi số 15 thì chúng ta chọn đáp án gì ở đây thì là cái cấu trúc về à, so sánh đúng không ạ cấu trúc về so sánh trong đề thi trung học phổ thông đề minh họa của năm 2021 của anh chị 2K3 ấy thì có một câu về các cấp so sánh nhưng mà đó là cái loại so sánh càng càng còn ở trong câu 15 mà cô tổng hợp ở đây cho các bạn thì không phải là so sánh càng càng mà một cái cấu trúc so sánh gì nhỉ so sánh bằng đúng không ạ ở đây thì mình sẽ dịch cô giáo như sau này principles đó là các cái các cái um, nguyên tắc đúng không operating là nguyên tắc hoạt động vậy là cái quy nguyên tắc hoạt động của điện thoại ngày nay thì nó gì á giống với những cái nguyên tắc hoạt động ở thế kỷ 19 Vậy mình có cái cấu trúc đó là chủ ngữ này Sau đó cộng to be này Sau đó cộng với the same Cộng danh từ, cộng as Và cộng với gì là danh từ, đúng chưa? Đó Vậy đây các bạn soi vào bốn đáp án thì mình thấy có to be rồi này Sau đó cộng the same này Ok có the same ở đây Sau đó cộng với lại gì nhỉ uh, Danh từ này Sau đó cộng as này Đúng chưa Đấy thế thì chúng ta sẽ nhìn ra ngay được Đáp án chính xác của chúng ta sẽ phải là đáp án gì Ờ đáp án A đúng không ạ Cô giáo nhìn thấy các bạn đều đưa ra đáp án câu hỏi số 15 là đáp án A Very good Rồi Tiếp theo Chủ Châu Ngọc câu hỏi tiếp theo nhá Câu hỏi số 16 Câu hỏi số 16 Câu hỏi số 16 của chúng ta như sau này. If you keep your work area tidy, you will not only work more productively, chấm chấm chấm, you will also impress your supervisor. Ở trong câu hỏi số 16 ý, thì đây là kiến thức về liên từ, đúng không ạ? Kiến thức về liên từ. A của chúng ta là until, B của chúng ta là or, C của chúng ta là but và D của chúng ta là and. Thế thì các bạn để ý cô giáo là ở vế trước của chúng ta có not only rồi, đúng không? Vậy not only đi với gì các bạn nhỉ? À, đi với but also, nó có nghĩa là không những mà còn. Như vậy với câu 16 mình dịch là nếu như mà bạn giữ cho cái chỗ làm việc của bạn gọn gàng, sạch sẽ, đúng không? Thì bạn sẽ không chỉ làm việc một cách hiệu quả hơn mà bạn còn gây được ấn tượng với cái người quản lý của mình. Trong câu này thì các con có impress, nó có nghĩa là gây ấn tượng impress somebody gây ấn tượng với ai đúng chưa đó ok rồi và chúng ta có gì chúng ta có uh, productively ở đây nó là uh, làm việc một cách năng suất hiệu suất bởi vì tại sao lại là trạng từ nó bổ nghĩa cho cái động từ thường là work đúng nào em suy ra đáp án chính xác của chúng ta câu 16 sẽ phải là đáp án C rồi ok như vậy là dừng lại đến đây thì cô giáo hỏi có bạn nào đúng 16 trên 16 câu trong đề này không 16 trên 16 không ạ có bạn nào 16 trên 16 không Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển tiếp Ngọc đến câu hỏi số 17. Nào câu hỏi số 17 thì chúng ta chọn đáp án gì? À, câu hỏi số 17, 18 của chúng ta đó là chọn từ đồng nghĩa. Nào, chọn từ đồng nghĩa. Ừ. Các bạn chọn cô giáo xem là chúng ta uh, đồng nghĩa với cái từ harmonious này thì uh, là từ gì nhỉ? Harmonious. Ừ. Nào chúng ta chọn đáp án gì nào? Nào chúng ta chọn đáp án gì cho câu hỏi số 17 đây? À, cô giáo đang nhìn thấy có bạn là Phan Như Tường Vân là 17 em chọn A này, ok. Bạn Hoa Mặt Trời này thì lại chọn C này rồi rồi là bạn gì đây bạn Nguyễn Thị Thảo Nhi bạn uh, gì đây bạn Phương à rồi bạn Phạm Huy đúng không ạ Đỗ Thị Nhật Linh 17 bi câu này làm rồi ok như vậy là các bạn thấy câu này có vẻ là câu khó à cả ba đáp án ABC đều có bạn chọn này thế bây giờ cô giáo thử dịch cái từ harmonious này có nghĩa là gì nhá balance của chúng ta là gì các bạn balance của chúng ta là sự cân bằng đúng không ạ sự cân bằng rồi chúng ta có cái từ blending of various này nó có nghĩa là cái sự pha trộn đúng không ạ của gì đấy á của rất nhiều đa dạng những cái yếu tố khác nhau thì contribute to góp phần đúng không ạ tạo nên cái vẻ đẹp độc đáo độc nhất vô nhị của cái đền Taj Mahal này đúng chưa vậy sự pha trộn làm sao ạ một cách rất là hài hòa đúng không ạ hợp mắt đúng chưa hài hòa hợp mắt thế thì tính từ nào của chúng ta sẽ đúng đây nếu mà em chọn A yes successful thì đơn giản nó chỉ là thành công chắc bạn nào cũng biết rồi ở đám B agreeable agreeable này nó không phải có nghĩa là đồng ý đâu mặc dù động từ của chúng ta là agree đúng không ạ nó có một cái nét nghĩa nữa đó chính là gì ạ hợp đúng không ạ hợp với thích hợp với cái gì tức là ở đây các bạn có thể dịch ờ, thoáng nghĩa ra có nghĩa là mình pha trộn một cách thích hợp một cách hài hòa đấy đúng không ạ ở đáp án C tasteful của chúng ta có nghĩa là trang nhã có thẩm mỹ và đáp án D của chúng ta fitting thì nó có nghĩa là gì nhỉ à, điều chỉnh đúng không ạ thử quần áo chẳng hạn đấy, ví dụ như phòng thử quần áo thì chúng ta có fitting room đó. Như vậy ở đây thì chúng ta phải chọn đáp án gì chứ? Đáp án là B, đúng không ạ? Hài hòa, đúng không? Thích hợp, đúng chưa? Đấy, ok. Rồi tiếp theo, chuyển cho Ngọc câu hỏi tiếp theo nhá. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta là câu hỏi số 18. Với câu hỏi số 18, chúng ta gạch chân cái danh từ là shortcoming. Shortcoming. The major shortcoming. Shortcoming của chúng ta thì nó sẽ dịch là thiếu sót. Thiếu sót. Với câu này mình dịch như sau này. Một cái sự thiếu sót lớn của ASEAN với tư cách như là một cái tổ chức đó là cái gì ạ? Cái khả năng đó là không có khả năng để có thể go through, go through là phê duyệt không có khả năng để phê duyệt thông qua đúng không ạ rất nhiều những cái gì nhỉ à, tuyên bố này hay là agreements là những cái thỏa thuận này đúng không ạ đấy mà họ đã phổ biến trong những năm qua Thế thì với câu 18 các bạn thấy một từ là thiếu sót thì chọn A được không? Advantage của chúng ta nó có nghĩa điểm có lợi đúng không ạ? Điểm có lợi, điểm uh, ưu điểm. Ở đến B benefits thì nó có nghĩa lợi ích. Ở đáp án D success thì dịch là thành công. Như vậy thì chúng ta sẽ chỉ còn lại đáp án C thôi Các bạn nhớ giá này drawback thì nó sẽ bằng với shortcoming Nó có nghĩa điểm yếu nha các bạn Hoặc là thiếu sót Điểm yếu hoặc là thiếu sót à, Drawback có thể dịch là mặt hạn chế cũng được Đúng chưa nào? Đấy, nhớ nhá Rồi, tiếp theo chúng tôi học câu hỏi số 19 Như vậy là có bạn nào đúng 2 trên 2 cho cái phần uh, cho cái phần uh, đồng nghĩa không? Ờ, cô giáo nhìn thấy các bạn nào đây? A, B, bạn Vũ. Cô xem cho bọn em câu 5 tại là vẫn có preserve somebody from something ạ. À. Câu 5 hả em? Rồi ok, tí nữa cô giáo sẽ xem lại nhá. Yeah, preserve somebody or someone something from something đúng không? Ờ, um, bảo quản giữ gìn cho cái gì đó khỏi làm sao. Ok, để tí nữa cô giáo xem lại câu số 5 nhá. Bây giờ chúng chuyển cho Ngọc câu hỏi số 19. Câu hỏi số 19 của chúng ta như sau. Ở đây thì các bạn có A là give support, B là make protest against, C là protect from và D là get rid of, đúng không ạ? Thì trong câu hỏi số 19 của chúng ta, các bạn thấy là ở đây là điền đối nghĩa nha các em. Technology under, under, underpins everything we have looked at so far. Food, health, relationships and work. Rồi câu này mình dịch là công nghệ thì làm sao đó mọi thứ mà chúng ta đang xem xét đúng không? Cho đến ngày nay như là thực phẩm này sức khỏe này các mối quan hệ và công việc các bạn nhớ giá này underpins của chúng ta nó có nghĩa là củng cố nó có nghĩa là củng cố đúng chưa vậy câu này của chúng ta là công nghệ thì nó củng cố nó hỗ trợ tất cả mọi thứ cho đến ngày nay cho đến bây giờ đấy một bên là củng cố hỗ trợ đúng không ờ, còn một bên thì đối nghĩa với nó sẽ là gì đầu tiên ở đây bạn đây give support thì support nó cũng nghĩa là ủng hộ rồi ủng hộ với là củng cố thì nó không thể đối nghĩa được đúng chưa tiếp theo ở đáp án B thì các bạn thấy là gì nhỉ make protest against đó có nghĩa chống lại chống lại đúng chưa ờ, ở đáp án C thì các bạn thấy là từ ờ, protect from thì nó có là bảo vệ bảo vệ với ủng hộ à không phải là đối nghĩa và đáp án D là get rid of có nghĩa là loại bỏ có nghĩa là loại bỏ như vậy theo các bạn câu này thì chúng ta sẽ chọn đáp án gì đây? các bạn cứ hiểu là underpin của chúng ta nó có nghĩa là mình mình ủng hộ hỗ trợ đúng không để cái gì đó nó phát triển đúng không ạ nào câu này chọn đáp án gì nào câu này chọn đáp án gì à cô giáo đang nhìn thấy có bạn đang đưa ra bạn đỗ thị nhật linh này ờ đúng rồi underpin của chúng ta bằng với support chính xác bằng với support hoặc là nó bằng với từ reinforce very good đúng ok đấy khi mà học từ vựng này thì chúng ta sẽ phải nhớ những cái từ từ vựng mà có cùng nghĩa với nó đúng không từ đồng nghĩa đấy à, Trần Ngọc Bảo Trân làm D xong lại sửa lại thành B câu 19 câu 19 này chọn đáp án gì à, có bạn Linh Anh hỏi là câu 19 không có câu nào chia động từ ạ à? sao lại không có câu nào chia động từ là thế nào ý em là câu 19 không có động từ á à? động từ đấy thế Underpin là động từ còn gì nữa? Technology là chủ ngữ gì? Ờ, mang nghĩa số ít cho nên là chúng ta thấy là số ít hay là không đếm được thì là cái động từ của chúng ta đều phải thêm s và es underpin của các bạn là củng cố nó là động từ thường đấy và đi với chủ ngữ này thì nó phải thêm sc đấy ý em là câu này em không nhìn ra được động từ ở đâu hả đây động từ của em chính là cái từ được gạch chân đấy một bên là củng cố củng cố tức là làm gia tăng thêm đúng không ạ làm gia tăng thêm làm gia tăng thêm thì các bạn thấy là gì nhỉ ờ, đối nghĩa với nó sẽ là gì sẽ là get rid of đúng không đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đi đó là từ bỏ bỏ đi không còn gì loại bỏ đi đúng chưa ạ rồi ok chị Thiếu Ngọc câu hỏi số 20 câu hỏi số 20 của chúng ta có một cái thành ngữ đúng không on the same wavelength on the same wavelength thì là cái thành ngữ nghĩa là gì thì chúng ta có thể dựa vào cái mệnh đề ở trong câu trước và sau để đoán được nghĩa tiếng Việt của nó nhé điều mà làm hỏng cái bài thuyết trình của chúng tôi về cái gì cái quá trình à, để về đến cái quá trình này đó là việc mà Natasha và Jackie đã không làm sao về việc là gì xử lý nó như thế nào thì các bạn thấy là on the same thì có dịch là là, là giống nhau thế thì ở đây mà thấy là hai người mà cùng phải giải quyết vấn đề mà lại mà lại gì mà mà lại không đi đến được cái thỏa thuận đúng không ạ thì chứng tỏ là họ gì họ không có chung một cái ý kiến không chung một cái suy nghĩ không chung một cái quan điểm đúng chưa như vậy chúng ta sẽ có on the same not on the same wavelength của mình có nghĩa là uh, không cùng ý kiến không cùng suy nghĩ nhưng ở đây thì người ta không gạch chân từ not cho nên là chúng ta thấy là vậy thì cái on the same wavelength này của mình đó là cùng suy nghĩ vậy cùng suy nghĩ thì đối nghĩa với nó sẽ là không cùng suy nghĩ không cùng ý kiến đúng không đáp án chính xác của chúng ta sẽ là B not like minded ok bây giờ chúng ta thử tra cho giáo cái tính từ đó là like minded nha not like minded about how to deal with it đây các bạn nhớ giáo này các bạn nhìn này like minded adjective Uh, people who are described as like-minded share the same opinions ideas or interests đúng không ạ những người mà được miêu tả là like minded thì họ có cùng một ý tưởng này ý kiến này hoặc là một cái sở thích một điều quan tâm đúng chưa rồi ok chuyển tiếp ngọc câu hỏi số 21 như vậy là có bạn nào làm đúng cho cô giáo hai câu phần à, đồng nghĩa và trái nghĩa không bây giờ chúng ta sẽ chuyển cô giáo câu hỏi số 21 này câu hỏi số 21 của chúng ta đó là phần gì phần câu giao tiếp 2 trên hai nha các em nhé Daphne này, would you like to join our party now? Để ý đây là một cái lời mời lịch sự Vậy khi mà chúng ta có một lời mời lịch sự thì chúng ta sẽ đáp lại như thế nào? A. Yes is a good way. B. No thanks, I have something to do now. C. No, I forget my party. Và D đó là may I have something to drink. Câu này chọn đáp án gì? Nào, câu này chọn đáp án gì? Nào, câu này chọn đáp án gì? Câu một câu lời mời là một trong những cái câu mà dễ nhất trong cái phần giao tiếp rồi đấy các bạn. Câu dễ nhất trong phần giao tiếp rồi. À, cô giáo vẫn thấy là có bạn đang à, thắc mắc câu hỏi số 20 đúng không? Như bạn Trần Ngọc Bảo Trân có thắc mắc là cô ơi câu hỏi số 20 tại sao không chọn đi ạ à? đúng không? Ờ... Ồ, ồ, ồ, bạn ơi ừ, Con nhìn này, đây là shop cái từ này đâu phải thought đâu thought là t h o u g h t cơ mà thought sharing ý chia sẻ ý kiến đây đâu phải từ thought đâu đây là từ dâu mà dâu trong từ even dâu mặc dù ấy on dâu ấy hoặc là dâu không cũng là mặc dù đấy đúng không phải là thought sharing cơ nhá cái này nó bị sai chính tả rồi được chưa nào bây giờ chúng chuyển qua 21 Câu 21 này cô giáo thấy 100% các bạn đang đưa ra đáp án là B và đáp án chính xác cô cũng là đáp án B. Bạn có muốn tham gia vào bữa tiệc của chúng tôi không? Không nhưng mà phải cảm ơn cho lịch sự. Không cảm ơn bạn nhá. À, bây giờ tớ có việc phải đi làm phải làm rồi đúng không ạ? Rồi chỉ theo là câu hỏi số 22. Where is Jack's party? Cái bữa bữa tiệc của Jack thì ở đâu thế? Ờ uh, Đáp án nào là đáp án chính xác nhỉ? Đáp án là đi người ta hỏi bữa tiệc ở đâu thế ở đáp án B của chúng in in the schedule đúng không ạ là gì ở trong lịch trình B này on time đúng giờ này C này by the time này đúng lúc trước lúc đấy một chút này hay là check it is on the invitation hãy kiểm tra đi nó ở trên cái tấm thiệp mời ấy như vậy đáp án chính xác của chúng ta là đi người ta hỏi bữa tiệc diễn ra ở đâu thì mình bảo là check ở trên cái tấm thiệp mời đúng không ạ đấy nhớ nhá như vậy chúng ta chọn cho cô giáo ở đây là 21 là B này và 22 chọn đáp án đi Bây giờ tiếp theo chủ giáo bài đọc điền cô giáo sẽ chữa chi tiết cho các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bài đọc hiểu cô giáo sẽ đưa ra đáp án và chúng ta sẽ làm tiếp cô giáo phần dạng bài tiếp theo. À, dạng bài tiếp theo của chúng ta đó là phần chọn lỗi sai nha các em. We were advised not drinking the water in the bottle. A của chúng ta là were, B là drinking, C là the water và D của chúng ta là in. Đáp án nào sẽ là đáp án chính xác cho câu hỏi số 35 đây? Đáp án nào sẽ giải thích chính xác cho câu hỏi số 35 đây ạ? chọn một từ có lỗi sai đúng không ạ nào cô cô nào chọn đáp án được đây ừ. có bạn hỏi Huy Trần cô có giải thích cho em câu A20 được không ạ? À? Ờ, câu hỏi số 20 cô giáo bảo là on the same wavelength của mình là chung suy nghĩ về điều gì thì đối nghĩa với nó là không chung suy nghĩ về điều gì mà các bạn thấy cô giáo vừa mới tra từ điển đấy từ like minded của chúng ta đấy like minded của chúng ta là có the same opinion about something đúng không ạ đây people who are described as like minded share the same opinions ideas or interests đúng không ạ thì là đáp án chính xác nhất của câu này rồi còn gì nữa đúng không với những cái câu mà ờ, đơn giản chỉ là là là kiến thức từ vựng này thì mình chỉ có tra từ điển là ra thôi đúng không nào bây giờ chúng chuyển tiếp Ngọc mà nó có cả cái cụm tính từ đấy rồi Chú Ngọc có hỏi số 35 nào Câu số 35 các bạn chọn đáp án gì Câu này cũng là một câu rất dễ Ở đây các bạn thấy cấu trúc với đi với từ gì Đi với từ advice đúng không Advice của chúng ta có nghĩa là khuyên Nhưng mà khuyên ai đấy làm gì thì nó sẽ advise somebody gì Not to do Không ai không làm gì là advice uh, somebody not to do something đúng chưa hoặc là khuyên ai đó làm gì advise somebody to do something như vậy trong câu này thì bạn thấy là người ta để verb in ở đây phải sai chính xác là drinking rồi đúng chưa và chúng ta sẽ đổi cô giáo trở thành gì nhỉ à to drink We were advised not to drink the water in the bottle. Chúng tôi được khuyên ý là không được uống, không nên uống cái nước ở trong cái chai nước này, đúng không ạ? Rồi, chị Diễm Ngọc câu hỏi số 36. Câu hỏi số 36 của chúng ta như sau này. À câu này thì có vẻ là một câu chống liệt quá dễ rồi Bởi vì sao? Nó sai là sai cái từ loại Đúng không ạ? Sai cái loại từ Trong câu này thì các bạn thấy cái từ influence ấy. Influence của chúng ta nó là một gì nhỉ? À, influence có thể là một động từ, một danh từ đúng không? Sự ảnh hưởng hoặc là ảnh hưởng Thì câu 36 các bạn thấy là đằng trước, à quên đằng sau nó là newspaper Thì nó là gì? Danh từ Đúng không? Mà đằng trước nó là có the most, đó là so sánh hơn nhất Vậy đây chính là so sánh hơn nhất của một tính từ, một tính từ dài. Bởi vì tính từ thì sẽ đứng trước một danh, danh từ, đúng chưa? Như vậy thì đáp án chính xác của câu hỏi số 36 sẽ phải là đáp án gì các bạn nhỉ? Nào, đáp án gì các bạn? Đáp án đây. Và các đổ giáo trở thành tính từ. Đúng rồi, bạn là Minh Ngọc có đưa ra đáp án là A. Bây giờ cô giáo hỏi 2K4 này, nếu mà cô giáo đổi đáp án A trở thành một tính từ thì tính từ nào nó có nghĩa là à, cái gì nhỉ? Có sức ảnh hưởng, có sức mạnh, có quyền lực ấy các em nào từ nào nhỉ tính từ thêm đuôi gì vào không nhỉ từ gì á nào comment cô giáo xem nào một từ bốn âm tiết chọn âm tiết thứ mấy thứ ba đúng không ạ influential đúng chưa rồi chuyển cô giáo nhá trở thành một tính từ influential Đấy, nó có nghĩa là có sức ảnh hưởng, có sức thuyết phục. Vậy câu này mình dịch là One of the most influential newspapers in the US một trong số những cái tờ báo mà có sức ảnh hưởng nhất ở nước ở nước Mỹ đó chính là tờ New York Times đúng không ạ? Đây là tờ báo cái mà nó được distributed được phát hành widely một cách rộng rãi throughout the world trên toàn thế giới đúng chưa nào? Đấy, như vậy chúng ta sẽ điền à, sửa đấu giáo thành influential. Tiếp theo trở Trung Ngọc câu hỏi số 37. Câu hỏi số 37 thì chúng ta chọn đáp án gì? A của chúng ta là on này. Uh, B của chúng ta là to give này. C của chúng ta là doesn't have to này và D của chúng ta to make câu này chọn đáp án gì nào là câu này nhá câu này à, câu này không khó đâu rồi nhưng mà cô nghĩ là các bạn sẽ cũng phải dừng lại một chút và phải dịch câu này chắc chắn là phải dịch rồi phải dịch thì các bạn mới thấy lỗi sai được không phải sai ngữ pháp à có chứ có có sai cô giáo xin lỗi có sai ngữ pháp nhưng mà ngữ pháp này là phải dịch cơ ngữ pháp mà thường phải dịch thì đó là cái ngữ đơn vị kiến thức gì các bạn nhỉ à đơn vị kiến thức thuộc về liên từ này hoặc là câu chủ động bị động đúng không ở cái câu số 37 ý, thì có thấy này Cô thấy bạn Trần Ngọc Sơn còn đưa ra là like sau đó cộng vấp binh Em ơi sau like cộng tu vấp vẫn được em nhé. Nhưng mà tại sao câu 37 nếu mà em nói thế thì em chọn bi đúng không em và đáp án chính xác của cô giáo cũng là bi nhưng mà em sai sửa sai rồi tức là em em chưa sửa được uh, ra đáp án cái câu này của chúng ta She likes to give flowers on special occasions So her husband doesn't have to think much about what to make her happy Em dịch câu này này Cô ấy thích tặng hoa Đúng không? vào những dịp lễ đặc biệt vì thế chồng của cô ấy không cần phải nghĩ nhiều về việc là khiến làm gì để cô ấy khiến khiến cô ấy hạnh phúc trời ơi câu số 37 này của chúng ta đó là một câu mà cái ý của mệnh đề trước này này nó mang ý bị bị động chứ cô ấy muốn được tặng hoa cơ mà các em vì muốn được tặng hoa cho nên chồng mới không phải nghĩ là tặng cái gì vào trong những gì đặc đặc biệt đúng không ạ ờ như vậy được tặng hoa thì chúng ta sẽ thấy like vẫn là đằng sau cộng với tu verb nhưng vì nó mang nghĩa bị động cho nên nó sẽ là like này sau đó cộng to be cộng p 2 của động từ và cái câu này chúng ta phải cẩn thận hơn một tí đúng không đấy các bạn phải dịch thế là sẽ phải là she likes to be given flowers on special occasions Đúng ạ Đúng chưa, đúng chưa Cô giáo nhìn thấy ở đây có bạn Na Vũ chọn 37B này Phi Yến Trần chọn 37B Đây, ở ờ, B nhưng không biết là có có uh, có sửa được uh, sao đáp án chính xác chưa Đấy, nhớ nhá, nó là mang nghĩa bị động Vậy ở đây có bạn nào đúng 3 trên 3 phần chọn lỗi sai cho cô không? Đã là học sinh của cô Ngọc ôn tập từ bây giờ không thể nào đi thi thật mà sai ba câu ba câu chọn lỗi sai được nhá. Ok, phần này là phần phải ăn điểm. Nắm chắc ngữ pháp cẩn thận chuyển tiếp Ngọc câu hỏi số 38 Câu hỏi số 38, 39 và 40 của chúng ta Đó là ba câu phần viết lại câu sao cho nghĩa không đổi trong đề thi trung học thông quốc gia đề thi thật của chúng ta cũng có ba câu viết lại câu và có hai câu phần kết hợp câu nhưng ở đây thì hôm nay cô giáo cho thi 50 phút cho nên là cô giáo không cho các bạn cái dạng bài kết hợp câu nữa ở trên nào bây giờ các bạn nhìn vào cô giáo câu hỏi số 38 nhé câu hỏi số 38 của chúng ta này các bạn nhìn vào câu gốc you are not allowed to park here thì nhớ này à, chúng ta có to be này allowed to do something hoặc to be not allowed to do something nó có nghĩa là được cho phép làm gì đúng không ạ được cho phép làm gì Đấy như vậy với cái câu số 38 mình dịch là bạn không được phép đỗ xe ở đây Bạn không được phép đỗ xe ở đây thì tức là gì? A này, bạn không phải đỗ xe ở đây Đấy B, bạn không nên đỗ xe ở đây đi bạn không cần phải chụp ảnh ở đây Chụp ảnh là ngớ ngẩn rồi Và C này, à, bạn không được phép đúng không? Must not park here. Đáp án chính xác của chúng ta là C. Ở đây các bạn cứ nhớ là must not này thì nó có nghĩa là gì á? Nó có nghĩa về cấm đoán, đúng không ạ? Nói về sự cấm đoán không được làm gì. Thì trong câu gốc của chúng ta cũng là cấm, ừ, cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Câu này đúng là câu chống liệt rồi đúng không các em? Chỉ tiếp vào câu hỏi số 39 này. I drank so much coffee last night, so I was wide awake till 4 a.m câu này thì các bạn thấy này ở đây chúng ta có một nguyên nhân là tôi đã uống quá nhiều cà phê vào tối ngày hôm qua xong rồi sâu để mình để kết quả để vì thế là đúng không ạ vì thế là tôi đã đã thức trắng đến tận gì đến tận 4 giờ sáng thức trắng đến tận 4 giờ sáng như vậy với câu này thì sử dụng kiến thức cũng thuộc về động từ khuyết thiếu các bạn nhớ giá ở đây án đây I didn't drink so much coffee last night tôi không cần phải uống cà phê quá nhiều vào đêm qua sai không phải là didn't không cần B I couldn't have a drunk các bạn nhớ này nếu như chúng ta có cấu trúc đó là could have cộng P2 của động từ nhé là couldn't have cộng P2 thì tức là chúng ta chắc chắn không làm điều gì đó trong quá khứ chắc chắn không làm gì trong quá khứ couldn't have cộng P2 thế vậy câu B này là I couldn't have drunk so much coffee last night có nghĩa là tôi chắc chắn là đã không uống nhiều cà phê vào tối qua sai về nghĩa rồi tiếp theo ở đáp án C của chúng ta này I shouldn't drink so much coffee last night should cộng với verb có nghĩa không nên trong hiện tại tôi không nên đúng không uống quá nhiều cà phê tối qua sai và đáp án đi của chúng ta này should have p2 thì nhớ trong giáo này should have cộng p2 nó hoặc là shouldn't have cộng p2 có nghĩa là đáng lẽ nên làm hoặc là đáng lẽ không nên làm điều gì trong quá khứ nhưng thực tế thực chất là đã làm rồi thực chất trong quá khứ đã làm rồi như vậy thực chất trong quá khứ em có uống nhiều cà phê em thức tận đến sáng thì cái câu đi nó nói là tôi đáng lẽ không nên uống quá nhiều cà phê đến như vậy đúng không ạ nhưng thực tế thực chất là tôi đã uống mất rồi đúng chưa đấy bây giờ mình chỉ ngồi giả vờ lại thôi đấy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đi nào cô giáo thử đọc đáp án các bạn xem là có phải đi cho câu hỏi số 39 không nhá Yep, ok cô giáo thấy bạn Trâm này Rồi bạn Phi Yến Mỹ Ngọc À Mỹ Ngọc lại chọn 39C hả em? Sai rồi nhá Chuyển theo Ngọc câu hỏi số 40 Câu hỏi số 40 của chúng ta như sau này It was colder in winter last year than it is this year. Câu này của chúng ta là một câu gì? Một câu gốc so sánh, đúng ạ? Và câu này mình sẽ dịch cô giáo như sau này. Ờ, à, vào mùa đông ý, năm ngoái, vào mùa đông năm ngoái thì làm sao nhỉ? Lạnh hơn cái mùa đông năm nay. Mùa đông năm ngoái thì làm sao lạnh hơn mùa đông năm nay. Rồi năm ngoái là hơn năm nay. Bây giờ cho anh nhìn cô giáo xem nhá. Nào, chúng ta phải dịch ở đây đáp án A của chúng ta là It is colder in winter this year than it was last year. Mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông năm ngoái. Sai về nghĩa rồi. Đúng không? Câu B này. Cái gì đây? Năm nay thì mùa đông lạnh như là năm ngoái. Sai nốt. Câu C này. Uh, mùa It isn't as cold in winter gì đấy this year as it was last year uh, năm nay thì không lạnh bằng đúng không ạ năm ngoái năm nay không lạnh bằng năm ngoái tức là năm ngoái lớn hơn năm nay quá chính xác đúng không ạ it isn't as cold đấy này as không lạnh bằng năm ngoái còn đáp án D của chúng ta là gì ạ uh, it is cold in winter this year and last year were the same câu này cũng sai nốt đúng không ạ uh, câu này các bạn thấy là gì ạ? năm nay với năm ngoái là lạnh bằng nhau đúng không uh, như vậy thì đáp án chính xác của câu hỏi số 40 sẽ là đáp án C rồi có bạn nào đúng cho cô giáo 3 trên 3 phần bài viết lại câu không? Comment cho cô giáo xem nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần à, bài cuối cùng nhé. Phần bài cuối cùng của chúng ta đó là phần điền từ, đúng không ạ? Bài đọc điền. Ở trong đề thi này thì các bạn thi 50 phút cho nên cô giáo đã tổng hợp vào đây là một bài đọc điền và một bài đọc hiểu. À, các cái chủ đề của chúng ta trong bài đọc điền đọc hiểu là các chủ đề mà liên quan đến kiến thức lớp 11 đúng không? Chủ đề lễ hội này và chủ đề về động vật đúng không ạ? Đấy nên là không các bạn không thể nói là quá khó với phần đọc điền đọc hiểu này đúng chưa mùa đông nào mà ấm là mùa đông đó có người yêu ờ. ok Nào bây giờ cho anh hiểu giáo Ok, bạn Lý Gia Huy 3 trên ba Hoàng Thắng 3 trên ba Lâm Anh 3 trên ba Nào bây giờ cho anh hiểu giáo nhé à, ờ, Câu hỏi số 23, 24, 25, 26, 27 rồi bây giờ nó in sang bên kia rồi thì cô giáo sẽ lấy cái tờ này ra đây Đúng không? Đây các bạn thử xem nào Bài đọc điền này các bạn đúng được bao nhiêu câu nhé Bài đọc điền này không hề khó một tí nào luôn Về topic không khó Các đáp án từ vựng cũng không khó Không có từ nào mới hết cả Sao từ nào mới hết Nè bạn nhìn vào câu hỏi số 23 thôi giáo đây Đây các bạn nhìn rõ chưa Đấy không? Câu hỏi số 23 thì các bạn thấy là cả bốn đáp án ABCD của chúng ta đều là từ một gốc từ đúng không? Như vậy đây là một câu hỏi về từ từ loại. Một câu hỏi về từ loại. Thế chúng ta nhìn vô giá xem là nếu mà một câu hỏi từ loại thì chúng ta phải nhìn đằng trước và đằng sau chỗ cần điền đúng không? Thế các bạn thấy này, ở đằng sau ô trống cần điền của chúng ta có từ life. Life là danh từ. Đằng trước nó lại là một tính từ sở hữu thì nhớ này, sau tính từ sở hữu chúng ta phải cộng với một cụm danh từ và cái cụm danh từ này của chúng ta có thể bằng với tính từ cộng với một danh danh từ. Vậy đằng sau của chúng ta cái từ life ấy, nó là danh từ rồi thì chúng ta sẽ chỉ cần thiếu một gì? Một tính từ thôi, đúng chưa ạ? Tính từ ở đây thì các bạn thấy này, nó sẽ có hai đáp án bỏ là bàn A bỏ là bàn D chúng ta còn b c ở đèn B của chúng ta là cái từ gì à spiritual nó có nghĩa là thuộc về mặt tâm hồn đúng không ạ thuộc về mặt tâm hồn thế còn ở đây thì các bạn sẽ thấy là gì nhỉ à, ở đáp án C nó có nghĩa là gì spiritless có nghĩa là gì không còn không còn năng lượng đúng chưa ạ à, các bạn à, cái từ spirit thì là tâm hồn rồi bạn nào cũng à, nhớ rồi đúng không từ spiritless đây các bạn nhìn này không còn can đảm không còn tinh thần đây các bạn nhìn này uh, ờ, spiritless having no energy or enthusiasm đúng không đấy uh, tức là mình không còn năng lượng hay không còn đủ sự nhiệt tình nhiệt huyết nữa ví dụ như người ta cho một câu it was a spiritless performance đó là một cái buổi trình diễn rất vô hồn không? có năng lượng đúng chưa như vậy ở đây thì bây giờ cuộc sống tràn đầy năng lượng hay là à, cuộc sống không có năng lượng hay là cuộc sống uh, thuộc về tinh thần nào câu hỏi số 24 chọn gì rồi cô giáo đang nhìn thấy có bạn Nguyễn Thùy Linh đang đưa ra câu hỏi số 23 đó là đáp án B và đáp án chính xác của cô giáo trong câu này sẽ là đáp án gì đáp án B very good ở đây thì các bạn sẽ dịch cô giáo như sau nhé nào Uh, the event is also the best time of the year for Vietnamese people to spend time on their spirit, uh, spiritual life and pay respect to religious institutions, đúng không ạ? Nào câu này mình dịch là gì nhỉ? Cùng với cái không khí lễ hội mà Tết mang lại cho người Việt Nam vào mỗi năm ý, thì cái dịp này còn là dịp tốt nhất, đúng không? Dịp đặc biệt nhất trong năm để người Việt Nam dành cái thời gian cho cái cuộc sống tâm linh của mình đúng không và thể hiện cái gì nhỉ cái cái sự thành kính đối với lại cái tín ngưỡng tôn giáo đúng chưa như vậy là chú thấy đây là cái đời sống tâm linh đời sống tâm linh như vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án B được chưa nào tiếp theo chủ Dung Ngọc câu hỏi số 24 câu hỏi số 24 của chúng ta thì câu này sẽ là một câu khó đây bởi vì các bạn thấy là câu này câu từ vựng nào cho anh nhìn vào câu hỏi số 24 nào ở đây chúng ta có cái danh từ là tradition tradition nó có nghĩa là gì các bạn nhỉ nó là phong tục đúng không thế người ta đang nói đến cái vấn đề về tín ngưỡng của người Việt Nam khi mà dịp Tết đến xuân về thì là chúng ta bày tỏ lòng thành kính với cái tín ngưỡng tôn giáo đúng không thế đây mình và người ta nói câu là gì ạ khi mà mình đến thăm đi chùa đúng không vào cái ngày đầu tiên của năm mới thì đó là một cái truyền thống đã rất là gì rất là lâu đời rồi vậy nhìn vào bốn đáp án a b c d này thì các bạn thấy đâu sẽ là lâu đời có gốc rễ lâu đời rồi đúng không đáp án là gì các bạn nhỉ à đáp án là b đó là deep rooted ok bây giờ các bạn thử trao giáo từ điển à, anh anh nhá chúng ta xem deep rooted này lâu đời ok long lasting tradition deep rooted okay lâu đời đâu nhỉ đã được hình thành từ lâu rồi đúng không Đấy, các bạn nhìn thấy ở đây này người ta cho deeply rooted này, firmly implanted or established đấy, đúng không? Ví dụ người ta cho cái câu là lòng yêu nước đã có từ lâu đời ở deep rooted đây này. Đó, đúng chưa? Đấy, thế thì câu này các bạn thấy là gì là một cái truyền thống đúng không? Đã có từ lâu đời thì mình sẽ có deep rooted tradition đúng không ạ? Rồi ok, chuyển tiếp Ngọc này, câu hỏi số 25. Câu hỏi số 25 của chúng ta chọn đáp án gì nào? Nào, có điểm chưa mọi người à Nguyễn Thảo Duyên có điểm chưa các em nhỉ để cô giáo xem là chị uh, Mai chị admin của page đã đăng điểm lên cho chúng ta chưa nhá Đây rồi, ok các bạn nhíu giáo này Đây, bảng điểm của chúng ta đã có Đây rồi, 2 điểm 10 Chiếm 0,19% 8,75 điểm có 21 Chiếm 2% Đây các bạn nhíu giáo này một cái bảng điểm mà khá là ít điểm từ 8 ờ, lên đến 9 ờ, đúng không đây đã có link xem rồi ơ ờ, chị này không cho link xem à các bạn đợi cô giáo một tí nhá, để cô giáo ờ, để cô giáo sửa lại cái bài đăng này cho các bạn đây link của chúng ta đây đây là chị chỉ đăng mỗi bạn được 9 10 thôi uh, ờ, link xem điểm để các em vào xem điểm được rồi nhé. rồi ok đó các bạn vào xem điểm đi có rồi đấy cô giáo vừa đăng lên cho em đấy rồi chắc chị quên không đăng cái cái link điểm đấy lên cho chúng ta có bạn ạ có toàn bộ điểm của một không trăm bao nhiêu gần một nghìn 001 bạn tham gia thi mà cô giáo vừa mới sửa lại cho chúng ta rồi đấy nhá được chưa rồi tiếp theo chị Thu Ngọc câu hỏi số 25 nào câu hỏi số 25 của chúng ta đó là một câu về đại từ quan hệ đúng không A của chúng ta là which này B của chúng ta đó là that C của chúng ta là in which và D của chúng ta là when nào câu này thì chúng ta chọn đáp án gì ok chúng ta chọn đáp án gì nào ở đây nhá các bạn là phải nhìn trước nhìn sau trong giáo nhá nào chống dịch này ở Việt Nam the custom is described as lễ chùa cái truyền thống này thì được mô tả bằng cái từ là lễ chùa đúng không ạ xong nó nói là gì nhỉ ở ờ, ở trong cái gì ở trong cái truyền thống này trong cái cụm từ này thì lễ lễ nó có nghĩa không chỉ là các bạn sẽ đến viếng thăm mà nó còn thể hiện được cái gì cái lòng thành kính của mình đối với lại Đức Phật đúng không ạ đấy thế vậy thì các bạn thấy ở đây chúng ta phải dùng chữ gì chưa các bạn nhỉ cô giáo nghĩ là cái câu này của chúng ta uh, sẽ có bạn chọn giữa hai đáp án đó là đáp án A và đáp án C đấy nào các bạn thử comment lên đây cô giáo xem là câu hỏi số 25 các bạn chọn gì đấy có biết ngay mà câu 25 có bạn gì đây Nguyễn Văn Cường chọn C này bạn Thu Hiền chọn C này gửi link vào đây cô ơi á đây link của các bạn đây đấy các bạn nhìn thấy linh điểm chưa đấy đây là cái bảng điểm cô giáo vừa mới đăng lên cho các bạn đây đấy các bạn ấn vào đấy hoặc không thì hoặc không thì các bạn ờ, vào cái bài đăng vừa xong của page đấy không chỗ này chỗ này cho nó là gì chứ phải trong đó in which chứ đúng không ạ in which lẽ means thế thì có bạn mà hỏi này thế em thưa cô là nếu như mà em không dịch được nhá thì ở đây em rất phân vân giữa which và in which bây giờ em không dịch được thì làm sao mà biết là in which được các em nhớ này nếu như mà là which thì đằng sau nó sẽ là động từ chia luôn ví dụ này uh, lễ chùa phẩy which means cái mà có nghĩa là thì ở đây các bạn phải là which nhưng ở đây các bạn thấy là đằng sau nó là cả một cái mệnh đề Lễ means not only visiting thì nó phải là in which Mà trong đó thì làm sao thì đằng sau nó sẽ là cả một cái mệnh đề đúng ạ Nên ở đây câu hỏi số 25 của chúng ta sẽ phải là đáp án C Tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 26 26 thì các con có bốn đáp án A là to burn, B là burning, C là to burning và D là burn Thì chú nhìn này ở đây đằng trước của mình có attempts đúng ạ Attempts thì nó sẽ đi với gì các bạn nhỉ? À nó sẽ đi với to verb attempt to do something có nghĩa là gì cố gắng làm gì đúng chưa ạ attempt to do something cố gắng làm gì rồi ok chuyển tiếp cho Ngọc câu hỏi số 27 là câu cuối cùng của chúng ta này A của chúng ta là beside, B là moreover, C là in addition to và D là there's một câu hỏi về từ nối đúng không? Nào câu hỏi số 27 thì theo các bạn là đáp án chính xác của chúng ta là gì nào? Câu hỏi số 27 cho gì? Ở đây thì từ nối đúng không? Thì ít nhất là các bạn sẽ phải dịch được cho cô giáo cái mệnh đề liền trước với nó đã đấy cho là dịch được mệnh đề liền trước tức là cái mệnh đề chỗ mà uh, how busy the Vietnamese are during đúng không everyone attempts tất cả mọi người đều làm sao đều cố gắng uh, đều cố gắng gì chưa bơn thắp một nén hương đúng không để cầu mong uh, cầu mong những cái điều may mắn đến trong năm mới để cầu mong cô giáo xin lỗi để cái đề này cao quá uh, thắp một nén hương để cầu mong cái sự may mắn đến cho năm mới như là sức khỏe này đúng không ạ sự hạnh phúc này và sự gì và sự giàu có đúng không xong rồi chấm chấm chấm này gì nhở cái việc mà gì đi chùa để chúng ta cầu nguyện ý thì là một trong những đúng không cái cách tốt nhất để mình sẽ gì nhở ra ngoài và tận hưởng mùa xuân thế vậy ở đây ý của các bạn ý của người ta đang đưa ra cái việc đấy là mình đi lễ chùa mình thắp một nén hương thì nó có những ý nghĩa gì một là để cầu mong cái sự may mắn đến cho năm mới sự giàu có sự hạnh phúc đúng không sức khỏe đến cho năm mới hơn thế nữa thì nó cũng là một cách tốt một trong những cách tốt nhất để mình ra ngoài và tận hưởng mùa xuân đúng chưa như vậy ở đây thì các bạn sẽ có gì các bạn nhỉ đó là moreover đúng không đáp án chính xác của chúng ta ở đây sẽ là đáp án B được chưa nào moreover Ok, để cô giáo xem này Có bạn nào đúng hết toàn bộ 5 trên 5 cho cô giáo ở trong uh, Trong trong trong uh, ờ, 5 trên 5 phần bài đọc điền không nhỉ? Có bạn nào đúng 5 trên 5 trên phòng cho bài đọc điền không? Đấy, cô giáo nhìn thấy có rất nhiều bạn uh, chọn B này Bạn là Quốc Anh Đỗ này đấy Bạn là Na Vũ này Ok, bây giờ cho anh nhìn lại cô giáo một lần nữa toàn bộ bài đọc điền nhá Nào, các bạn có gì? Các bạn có câu hỏi số 23 chọn B đúng không thuộc thế giới tâm linh their spiritual life ở 24 chúng ta có deep rooted tradition đó là một cái truyền thống đã rất rất rất là lâu đời đúng không 25 chúng ta chọn C đó là in which sau đó chúng ta có một mệnh mệnh đề câu 26 chúng ta chọn A bởi vì chúng ta có time to do something và câu số 27 thì chúng ta bắt buộc phải chọn B bởi vì dịch ý dịch nghĩa đúng không tất cả các câu hỏi về liên từ thì các bạn thấy là thường là chúng ta đều phải dịch nghĩa hết để biết được mối quan hệ giữa hai mệnh đề là gì đúng không ạ rồi ok à, bây giờ thì chúng ta sẽ còn phần bài đọc hiểu phần bài đọc hiểu thì cô giáo sẽ đưa ra phần đáp án cho các bạn luôn nhá bây giờ các bạn ghi cô giáo này phần bài đọc hiểu của chúng ta là từ câu hỏi số 28 28 đến câu hỏi số 34 à, à 28 đến 34 à Uh, tức là 7 câu à đúng không? Thế bây giờ các bạn ghi cô giáo phần đáp án của phần bài đọc hiểu nha các bạn để chúng ta check luôn cho giá nhá nào câu hỏi số 28 tại sao họ gọi là hummingbirds đáp án là gì đáp án là C được chưa câu hỏi số 29 con hummingbirds này nó ăn cái gì câu hỏi câu đáp án là D à, câu 30 uh, ờ, dòng nào dưới đây thì được coi là ý kiến là cái ý chính nhất của cái đoạn thứ 5 dòng nào các bạn nhé đáp án là C uh, hummingbirds use lots of energy and eat often Tiếp theo câu số 31 Dòng nào dưới đây nói về hummingbirds mà không đúng? Đáp án là D. Câu hỏi số 32 à, ờ, Điều gì là độc đáo về cái cách mà cái con hummingbirds này nó bay? Đáp án là C. À, câu 33 Cái dòng nào dưới đây có thể định nghĩa được cái từ hover này ở trong cái đoạn số 2? Đáp án là gì? Đáp án là A. Và cuối cùng câu 34 đó là dòng nào dưới đây mô tả chính xác nhất cái ý kiến chính của đoạn văn này thì đáp án là gì á Đáp án là C, được chưa nào? rồi ờ, đấy các bạn à, ghi chép cho cô giáo phần bài đọc hiểu vào nhá. Phan Minh Ngọc 28C. Phan Minh Ngọc uh, C đấy, C D C B C A C. Ngọc đúng hết không? Ờ, Đào Minh Tâm bao giờ có linh điểm linh điểm của em ở trong uh, uh, đã đăng trên page Nguyễn Hoàng cô em sao có một câu mà chấm được có 8,5 mã thế à sai một câu hả em các bạn có bạn nào cảm thấy thắc mắc về điểm của mình ở trong bảng điểm không để cô báo anh Đức luôn một ừ, lần này để cô thử hỏi anh à, anh Đức xem nào à, có bạn thắc mắc điểm đây đúng không ừ, sợ nhầm nhầm đáp án hả để cô nhắn cho anh ấy đã ờ, đức ơi đức ờ, gì nhỉ uhm, có các bạn học sinh ý bảo là kiểu chỉ sai có một câu hai câu gì mà chỉ được có 8,5 hay sao ấy hay là có bị kéo nhầm cột bảng điểm không nhở thì em kiểm tra lại cho chị xong báo hộ chị nhé thank you Rồi ok cô giáo bảo cô bởi vì điểm thì cô giáo chỉ đưa phần bảng đáp án cho anh ý thôi. Sau đó thì anh Đức anh sẽ giúp cô là tổng hợp lại à, cái phần bảng điểm cho mình. Được rồi để cô giáo sẽ báo lại với anh Đức. Đấy mà bạn vì nhớ đâu có thể là các bạn bảo sai một câu nhưng mà các bạn lại à, ví dụ chẳng may mình nhìn nhầm đúng không? mình nghĩ như vậy nhưng mà mình lại oánh vào trong đề nó lại sai đúng không ạ bạn hỏi bao giờ cô tổ chức thi nữa vậy ạ à? ờ, cô giáo sẽ thông báo sau cho các bạn nhé sai ba câu nhưng mà lại xuống 8,25 mà có 40 câu thôi tức là không phải 25 đúng không không phải 25 điểm một câu được rồi để cô giáo xem xem nào Em thắc mắc điểm cô ơi Em nghe cô chữa sai 5 câu mà sao lại được có 7 Rồi ok rồi Thế thì khả năng là chắc là nếu mà nhiều bạn kêu như thế này Thì thì chắc là anh Đức kéo nhầm cột bảng điểm Cô giáo sẽ thông báo lại cái bảng điểm cho chúng ta nhá Thực ra nó vẫn là link bảng điểm đấy thôi Nhưng mà cô giáo sẽ xem lại Ok các bạn Toàn bộ 40 câu ngày hôm nay cô giáo chữa là cô giáo đã đưa hết bảng điểm lên rồi Em sai 9 câu mà được 6,75 rồi ok Rồi up hết điểm Có hết điểm lên rồi mà Ok Thế rồi để cô sẽ xem nhá Cô đang thấy rất nhiều bạn đang thắc mắc cái vấn đề Một cái vấn đề ở trong Ở trên page Đó là cái chương trình flash sale này đúng không Cái chương trình flash sale mà Tuyển chọn 1.600 câu từ vựng với bộ đề nắm chắc 8 cộng này này Mà các bạn được mua giá 99.000 ý Làm thế nào các bạn mua được đúng không Là các bạn điền link thì cái link này chính là cái link link mua đặt sách ý đấy mà cô giáo đã lên trên page có rất nhiều link đặt sách có rất nhiều bài đăng cô giáo đã đăng cái link đặt sách này lên rồi nhưng mà các bạn không nhìn à, thấy thôi à, các bạn inbox cho page thì các bạn bảo là chưa thấy chị nào trả lời đúng không chắc là các chị trợ lý của cô ngọc đang bận không phải lúc nào cũng ngồi uh, trực để mà trả lời trong theo nhanh nhất thôi đây đây các bạn nhé bạn nào mà muốn đặt sách mà sale đây này đấy duy nhất ngày mùng 2 tháng 6 đúng không sau mùng 2 mùng 2 bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 6 2 tháng 6 mùng 3 tháng 6 thì các em điền tại đây ở trong link này thì các em có thể mua đặt một quyển bộ đề 8 cộng hay một quyển 1006 từ vựng cũng được hoặc là các em có thể đặt theo combo hai cuốn được chưa nào đó và một điểm nữa đó là à, các bạn hỏi cô Ngọc là cô chữa sách 1.600 đúng không thì 1.600 bắt đầu tuần sau cô giáo sẽ chữa tất đúng không ạ thứ hai nữa là từ ngày mai thì cô giáo sẽ chữa sách bộ đề nắm chắc 8 cộng và đề số 11 nên bạn nào đặt sách thì chú ý lịch 12 giờ chiều cô giáo nhé 2K4 này 2K4 xuất phát sớm cùng với cô Ngọc thì chúng ta sẽ có khóa học từ gốc đến luyện thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2022 các em sẽ được giảm 50% học phí của 3 khóa theo lộ trình chuyên đề, luyện đề, tổng ôn. Phải chưa? Chuyên đề này, luyện đề này, tổng ôn và cô Ngọc đã bắt đầu dạy rồi, được chưa? Chúng ta tiết kiệm cái thời gian học hè để mình bắt đầu vào năm là chúng ta đã hòm hòm kiến thức rồi để luyện đề cho sớm. Ăn nhau ở cái là chúng ta luyện đề đấy các em. Và chúng ta sẽ được tặng hai cuốn sách là sổ tay từ vựng và sổ tay ngữ pháp kèm theo khóa học được chưa khóa học của chúng ta thì sẽ học từ giờ cho đến thi tức là tháng 7 năm 2022 và chia theo ba chặng CTG cái tên khóa học của cô Ngọc là CTG C tức là chuyên đề T tức là luyện đề và G tức là tổng ôn đúng chưa nào đó Vậy thì những bạn nào mà chúng ta muốn đăng ký từ bây giờ đúng không? Để luyện cùng với cô Và trong lớp cũng có rất nhiều bạn mà xuất phát từ gốc, từ lấy gốc Thì chúng ta vui lòng là điền vào cái đường link mà cô giáo đã để ở trên phần đây này đấy các bạn vui lòng điền đường link bởi vì là hiện tại cái lượng tin nhắn vào vào page nó đang quá tải các em ạ nên là và các bạn nhắn tin vào cho cô thì nhiều khi cô không đọc được thứ nhất là nhiều tin nhắn bị trôi thứ hai nữa là có thể mình không phải là chưa phải là bạn bè trên Facebook cho nên là nó có thể rơi vào ô spam chat gì đấy có thể cũng không gặp được thì cái tốt nhất đó là chúng ta khách quan nhất là các bạn điền link điền link vào đây thì các bạn vừa các bạn được tư vấn một cách chi tiết nhất cái khóa học phù hợp với bản thân được chưa khóa này của chúng ta là cũng phù hợp với các em 2K5 2K5 thì à, không cần phải đăng ký cả CTG mà 2K5 thì chỉ cần đăng ký khóa lai C thôi bởi vì khóa đấy là khóa nắm chắc từng chuyên đề ngữ pháp thì 2K5 đều học 2K5 hay 2K4 đều học được được chưa đấy thì các bạn điền thông tin ở đây nhá thì giá khóa học bây giờ sẽ rẻ hơn giá ở trên web thế live sale bây giờ trên web là 9 1 triệu 8 còn 990 nghìn nhưng mà đăng ký khóa lẻ này ở theo đường link này được tư vấn thì sẽ chỉ còn 900 nghìn thôi và học phí combo CTG tức là cả ba khóa đến thi của bạn thì ở trên đây là 3 triệu 6 đúng không giảm còn bao nhiêu đây còn 1 triệu 990 nghìn nhưng bây giờ đăng ký các em chỉ còn 1 triệu 8 trên tổng số 3 khóa thôi các em nhé và để có thể uh, giành được cái ưu đãi đấy thì các bạn sẽ điền vào cái đường link này nha các bạn ở trong này các con có thể ấn vào chỗ combo tức là CTG hoặc là khóa lẻ đều được được chưa đấy thì đấy là cái cách nhanh nhất để mình có thể đi đăng ký được cái khóa học của cô Ngọc được chưa rồi ok em sai 5 câu mà được 7,75 ờ được rồi để cô xem được rồi để cô sẽ sẽ sẽ bảo anh Đức anh Đức vẫn chưa xem tin nhắn các em ạ chắc là tí nữa tí nữa cô sẽ bảo ờ, cô sẽ gọi cho anh ý đây này có một bạn à, nếu như mà điểm lệch mà bị kéo nhầm cột đáp án thì à, để cô sẽ phải check lại nhá bảng đáp án mà cô gửi cho anh ý thì chắc chắn là không sai rồi chỉ có cái là có thể anh kéo nhầm cột điểm tên thôi ok các bạn rồi được chưa? 2K4 thì nhớ lịch châu giáo là thứ tư, thứ sáu. Thứ sáu này chúng ta sẽ học cái nhóm kín CTG nhá. Thứ sáu cho học nhóm kín CTG và bắt đầu với chuyên đề 1 rồi. Và ngày chủ nhật chúng ta có thêm một ngày chủ nhật cô Ngọc sẽ chữa. Đúng không ạ? Ờ, phần hỗ trợ sách giáo khoa phần từ vựng ngữ pháp cho 2K4 chưa? Và nhóm học của mình đó là nhóm 2K4 luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2022 đấy các bạn nào 2K4 thì chúng ta à, đây này chúng ta tham gia cái nhóm này để sẽ được uh, uh, nhận tài liệu này cũng như là những cái thông báo của cô nhé trong suốt cái năm học này được chưa ok bảng điểm ở đâu vậy anh em Quang Nguyễn bảng điểm ở trên fanpage cô giáo chị Mai ạ, chị Mai đã đăng rồi đấy đấy cô giáo đã đăng cả cái bảng điểm tổng kết cho tất cả các bạn vào rồi đấy các em lên bảng điểm xong nha các xem nhá ok rồi thank you so much như vậy là cô giáo đã hoàn thành xong buổi livestream ngày hôm nay cô giáo sẽ hẹn gặp lại các bạn với buổi livestream vào trưa ngày mai 12 giờ dành cho cả hai K4 và hai K3 với cuốn sách bộ đề nắm chắc 8 cộng à, cô giáo sẽ livestream đề số 11 để các bạn chú ý là hãy ờ, làm trước đề đấy đi để cô giáo sẽ chữa vào trưa ngày mai nhé sách bộ đề 8 cộng đề 11 được chưa nào ok rồi bye bye Ờ, em sai 6 câu 7 phải làm được rồi cô giáo xem Bảng điểm sửa lại đang chạm chưa? Bảng điểm sửa lại anh Đức anh anh trợ lý cô chưa xem tin nhắn Tí nữa cô giáo sẽ liên lạc với anh ý và sẽ xem lại điểm cho các bạn nhé Ok Rồi chắc nhiều bạn mà kêu như này thì khả năng chắc anh kéo nhầm cột tên thật Rồi, bye bye and see you next time